bây giờ mình tiếp tục à, à, bài giảng ngày hôm qua hôm qua tôi có nói rằng à, thế giới này có nhiều cách thế giới này có nhiều cách để mà mình à, à, à, quan sát mình nhận thức đó thí dụ như có trường hợp à, Đức Phật phân tích thế giới này gồm có một thứ thôi đó là pháp hành ngài gọi đó là pháp hành ngài nói rằng tất cả các pháp hành là vô ngã vô thường ngay trong cái câu nói cuối đời của ngài ngài cũng ngài không còn chia sẻ danh sắc năm quẩn nữa mà ngài chỉ nói chung là các hành nha yeah, các hành tức có nghĩa là cái gì mà do duyên tạo ra để có mặt rồi cũng do duyên mà mất đi thì cái đó gọi chung là pháp hành Đấy. rồi ờ, có trường hợp về phân tích thế giới ra là có hai đó là à, à, danh và sắc thân và tâm có chỗ về phân tích thế giới này thành ra năm đó là à, năm uh, quẩn sắc thọ tử thành thức có lúc này phân thế giới này thành ra ra là ba cõi đó là dục sắc và vô sắc yeah, dạ, tùy thì uh, chúng ta thấy rằng là tùy trường hợp tùy cái đối tượng tùy cái thời điểm tùy đối tượng tùy trường hợp tùy thời điểm mà đức thế tôn có cách phân tích khác nhau về thế giới này trong cái bài kinh này mình thấy ngài phân tích thế giới qua những cái uh, khái niệm mà đối với đa phần người phật tử mình rất là xa lạ thí dụ như ngài nói thế giới về thế giới này qua xúc nếu mình không có học giáo lý đó mình không có thể ngờ được rằng à, cái nội dung bài kinh này sâu như vậy và bản thân chỉ xúc xưa giờ mình hiểu rất là nghèo rất là cạn rất là hẹp Ừ. xúc ở đây á, là sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần đó là à, ừ, toàn bộ thế giới này cùng vô lượng vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó thì chỉ là sự có mặt của sáu căn và sáu trần cái sự ừ, gặp gỡ của sáu căn và sáu trần á thì được gọi là sáu xúc mà gọi cho đủ là sáu xúc mà nói gọn chỉ là xúc thôi là được rồi trong trường hợp này ngày chỉ nói chỉ xúc là được rồi nha xúc tôi đã nói rằng toàn bộ cái hành trình tu hành của chúng ta toàn bộ cái hành trình sống đời và hành đạo của chúng ta chỉ là cái lộ trình của sáu xúc à, mình sống ở ngoài đời từ ở trong bụng mẹ tôi đang nói một ví dụ ngắn thôi trong bụng mẹ là mình đã phải làm việc với là sáu xúc rồi mình ra khỏi bụng mẹ từ đó cho đến lúc mình đi vào đời rồi mình vào quan tài thì đó là một cái lộ trình của xạo sụp tức là mắt thì làm việc với cảnh sắc ờ, lỗ tai làm việc với ờ, tiếng động âm thanh mắt thì làm việc với hình dáng màu sắc cứ như vậy nha ừ. cho nên trong cả cái rồi trong cả cái cuộc tu mình cũng vậy trong cả cuộc tu mình đó mình giữ giới hay là mình ngồi thiền hay là mình sống chánh niệm hay là mình đi đứng ăn uống ngồi nằm tắm rửa vệ sinh bài tiết tất cả đều là cái lộ trình đều là cái lộ trình là làm việc của sáu xúc hết rồi yeah. Dạ. cho nên ví dụ như bây giờ bị một người cư sĩ à, lẽ ra đó là đã xịt thuốc giết gián giết mũi giết kiến giết chuột nhưng mà bây giờ mình khó chịu lắm cái khó chịu đó là gì cũng là sáu căn tiếp xúc với sáu trần dạ. nhưng mà mình không như cái người không biết đạo mình khéo kềm chế cái ý căn của mình để mình không có giết nó bởi vì mình là người giữ giới gia dạ, yeah, mình là người giữ giới mình không giết nó là vì mình không có muốn gieo cái nghiệp sát mình không muốn mình không muốn giết nó là bởi vì mình cũng biết rằng nó có sự sống nó cũng ham sống nó cũng sợ chết đó, đó là ít nhất là hai lý do đó một là vì à, cái vấn đề tội báo ừ, vì vấn đề tội báo à, vì sợ cái quả báo mà mình không giết thứ hai là vì mình thương cái đối tượng đó mà mình không có ra tay nha à, thì như vậy toàn bộ cái gọi là cái, cái khoảnh khắc cái giây phút mà mình à, đấu tranh tư tưởng để mà không có giết chuột giết dán giết rùi giết mũi bằng thuốc á, thì toàn bộ quá trình đó chính là lộ trình làm việc của ý xúc tạ rồi bây giờ các vị ra tay các vị dọn dẹp nhà cửa để đừng có hôi hám đừng có nước động đừng có rác rưởi để cho tuổi nó đừng ở nữa đó cũng là lộ trình làm việc của sáu sáu căn có nghĩa là làm việc bằng mắt bằng tai bằng mũi bằng lưỡi bằng thân yeah. ừ, bằng thân nhớ cái đó nha <clears throat> à, và lúc mà mình làm việc tư tưởng với chính mình để mình không có sử dụng ờ, các cái biện pháp bạo lực ờ, thô bạo để mình giết nó đó chính là cái lúc làm việc của ý xúc còn cái lúc mà mình đang làm việc dọn dẹp đó là là làm là, là bằng năm cái xúc động năm cái xúc nhãn nhị thị thiệt thân đó à, như vậy các vị thấy không ở ngoài đời các vị đi ăn nhậu nhảy đầm đánh bài sát sanh trộm cắp săn bắn câu cá lừa đảo giật dọc hoặc là buôn bán hoặc là cài sâu cuốc bỏng tất thảy những việc đó đều là hoạt động của sáu căn và sáu căn ở đây khi mà tiếp xúc với sáu trần mình được gọi là mình gọi là sáu xúc ở ngoài đời kiếm sống vật lộn với đồng tiền bát gạo cũng là lòng là sáu xúc đi vào chùa tu hành giới định tuệ cũng là sáu xúc nhớ nha nha cho nên có trường hợp được thầy tôn nói về thế giới này ngài chỉ xài một chữ thôi đó là xúc tu hành là hạn chế và kiểm soát sản xuất hạn chế là sao có nghĩa là không có để mình không có đi kiếm tìm cái này cái kia để mình nhìn không có kiếm tìm cái này cái kia để mình nghe ngửi nếm đụng đó là hạn chế còn kiểm soát là sao là trong trường hợp mà không có tránh được cái nhìn không tránh được cái nghe thì mình có kiểm soát mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra đang diễn ra trong cái tâm tư của mình à, như vậy thì đối với người tu vẫn tiếp tục sống với sáu xúc nhưng mà sáu xúc đó có hạn chế và có kiểm soát hạn chế là vậy đó ừ. có nghĩa là mình không có lui tới những nơi nào không có tiếp tục gặp gỡ những người nào không tiếp tục tiêu thụ những loại hàng hóa nào những loại phẩm vật nào nha thì đó được gọi là có hạn chế có kiểm soát trong sáu xúc ừ. và như vậy thì cuộc sống của mình nó, trong cuộc đời này cũng là hoạt động sản xuất và như vậy nói xa hơn nữa à, toàn bộ cái dòng luân hồi anh chỉ nói chỉ xúc thôi được rồi đây là lý do vì đâu mà ở đây ngày mới nói ngày giảng nhiều về xúc à, ngày này xúc rồi có nhiều loại nhãn xúc nhị xúc dạ. và cái chính cái đời sống của mình trong thông qua sáu xúc mình tạo vô vàng các nghiệp thì những cái nghiệp đó nó tạo ra cái quả ở đây gọi là cái xúc dị thục dị thục đấy nghĩa là quả báo đó ừ do hôm nay tôi thích cái này tôi ghét cái kia và để giải quyết cái thích giải quyết cái ghét tôi đã làm các cái nghiệp thiện ác thì những nghiệp thiện ác ấy à, nó cho ra những cái quả tốt quả xấu quả buồn quả vui thì những quả buồn quả vui ấy được gọi là xúc dị thông các bạn nghe kịp không à, và nếp bởi sự chứng đắc nếp bàn là sự chấm dứt toàn bộ sáu xúc vừa vắng mặt triệt để rốt ráo hoàn toàn tuyệt đối sáu xúc và cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt triệt để ấy chính là cái đạo lộ bát chánh đạo ừ. bát chánh đạo là một tên gọi của gọi là tam học bát chánh đạo là một cách nói gọn của 37 phẩm bồ đề bát chánh đạo là tên gọi uh, rộng rãi và chi tiết của cái gọi là con đường giải thoát hay là lộ trình giác ngộ nhớ nha ừ thì đó là nói về sốt qua giảng rồi rồi tiếp tục thọ cũng y chang như vậy toàn bộ đời sống này chúng ta hoàn toàn có thể nói đời sống này chỉ là đời sống của các cảm thọ của các cảm giác thôi yeah. Dạ. ở trong bụng mẹ à, là mình đã sống với các thọ các cảm giác ra khỏi bụng mẹ cũng vậy chúng ta phải đồng ý với nhau một chuyện toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là hành trình của cảm giác thôi cảm giác dễ chịu khó chịu dễ chịu khó chịu trốn khổ tìm vui trốn khổ tìm vui cả một cái cuộc đời chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi các vị nói với tôi là các vị là bác sĩ là kỹ sư các vị có ăn học các vị có tài sản các vị có quyền lực các vị có sức khỏe có nhan sắc gì đi nữa thì tôi cứ căn cứ vào kinh Phật tư hiểu ngâm là quý vị cũng tiếp tục sống vật lộn với các cảm cảm cảm giác nhưng mà ở một cái điều kiện tốt hơn cái người mà không được những quý vị những người không được sức khỏe như quý vị nhan sắc như quý vị tiền bạc như quý vị quyền lực như quý vị quen biết xã hội như quý vị kiến thức chuyên môn như quý vị thì những người không có những cái đó thì cái đời sống của cấm và cấm thọ của họ nó có hạn chế nó nhiều cái nghiệt ngã khốc liệt thử thách hơn quý vị đấy nhiều khi đói mà không có ăn lạnh mà không có gì mặc đó, thèm mà không có gì mà, mà, mà bỏ vô miệng yên ví dụ như vậy à, còn quý vị có điều kiện thì cái cảm thọ quý vị nó khá hơn tôi nhớ người Mỹ họ có một cái câu nói như sau họ định nghĩa về cái chữ luxury ở châu Á mình cái gì mà nó bao gồm những cái điều kiện đắt đỏ những những cái hoàn cảnh mà sử dụng đến những nguyên vật liệu mà quý hiếm thì người ta gọi là luxury ví dụ như vàng ngọc châu báu quý kim bảo thạch thì người châu Á mình gọi đó là là sang trọng nhưng mà người Mỹ họ hiểu chữ luxury có nghĩa là anh có nhiều cái chọn lựa thì được gọi là luxury yeah dạ, mà tôi rất thích định nghĩa này luxury nghĩa là đời sống có nhiều cái chọn lựa ừ, chứ không có phải như mình mình nhìn như cái nhà của người Âu Mỹ nó khác cái nhà người châu Á người châu Á mà có tiền á mình thấy nào là ngà voi nào là cẩm thạch nào là vàng son lấp lánh lung linh lộng lẫy đó là cái cái dấu chỉ cho thấy cái văn hóa cái não trạng cái tâm thức ờ, hưởng thụ của người châu Á không giống người Âu Mỹ người Âu Mỹ đó họ có thể giàu bằng trời đó nhưng vào nhà của họ đó, cái điểm đầu tiên là gì ta tôi đâu có đặt chân như đó đâu tôi cũng chỉ coi mấy cái magazine thôi à, mấy cái interior mấy cái nội thất của họ đó đầu tiên là gì ta là đơn giản uh ừ -huh. sạch sẽ giản dị đơn giản sạch sẽ giản dị và an toàn an toàn là sao chỉ cần nghe nói có cháy nổ có mùi lạ rồi người Âu mỹ chỉ họ chỉ mất có hai nốt nhạc thôi là họ đã ra khỏi nhà rồi còn người châu á mình ấy, cất cho sang mà tới hồi nhà cháy không biết đường đâu chạy cả một cái nhà quốc cho tam đại đồng đường mấy thế hệ sống trong đó mà có chỉ có một lối thoát thôi cho nên cháy một cái là nó chết nguyên con cháy một cái nó chết nguyên một họ cả họ nó chết sạch còn người ở Mỹ thì không tiện nghi đơn giản hợp lý an toàn ừ, là mình thấy không cho nên cái cái cái cái cái cái đời sống của người Âu Mỹ là họ chú trọng đến cái nội dung cho họ chú trọng hình thức và như vậy thì cái đời sống gọi là sang trọng của Âu Mỹ nó chính là cái sự có nhiều cái lựa chọn thì tôi đánh một cái dòng nó hơi lạc đề để tôi sát để tôi tô đậm cho các vị thấy ồ oh, thì ra một cái thằng nhà nghèo một thằng nhà giàu một anh có học một anh thất học một anh Âu Mỹ một anh Á Châu à, thì đưa âm chung là chỉ là vấn đề cảm xúc thôi có một điều là cái đời sống cảm xúc ấy à, mỗi anh có một cái kiểu thể hiện khác nhau chỉ vậy thôi các anh nhà giàu á, á châu không giống như các anh nhà giàu âu mỹ nhưng mà vẫn quẩn quanh trong cái gọi là cảm xúc và anh nhà nghèo Á Châu không giống như cái, cái anh nhà nghèo ở Âu Mỹ à, nhưng mà cũng là nghèo cũng là đời sống của cảm xúc à, mà cái anh nhà nghèo Âu Mỹ ảnh so với dân nghèo của Đông Phương của Á Châu thì ảnh cũng sống trong cảm xúc nhưng mà các vị từng sống ở Úc ở Âu ở Mỹ thì các vị sẽ thấy à, nghèo thì đâu cũng nghèo thôi nhưng mà ừ, cái thể hiện này có khác nhưng nói tự chung lại theo lời Phật thì tất thảy đều sống vật lộn với cảm xúc là gì ta trốn khổ tìm vui trốn khổ tìm vui đối với cái anh Âu Mỹ đó thì anh làm ảnh sống ở đâu mà có sữa tươi nè có bơ nè có steak nè à, có pizza này có spaghetti này có bánh mì là anh vui còn cái anh tàu của mình nó là anh đi đâu mà có xì dầu nè có tàu hũ nè có bánh bao nè à, rồi có ba cái thứ mà ờ, đặc sản hiệu ảnh là anh vui người Việt Nam cũng vậy mình sống ở đâu mà mình thấy có những cái điều kiện sinh hoạt mà thuộc về dân tộc mình thì mình hãy dễ sống mình về Sydney hay là mình về California Houston hay là mình đi Paris quận 13 ví dụ như vậy mình đi đâu đi nữa mình cũng thấy là người mình lúc nào cũng là đi đâu cũng là cầu quăng sầu quăng ở trong những cái điều kiện sống của người, của người mình thôi và vì sao vậy vì à, cái chủng tộc đó cái dân tộc tính đó cái nền tảng tâm thức nền tảng xã hội ấy nó cần đến những điều kiện tương tự nhau để mà nó quay quần trong cái nếp sống cảm xúc nhớ nha ừ cho nên mình thấy dầu đó là à, về sắc thinh khí vị xúc à, của mỗi châu lục của mỗi dân tộc đất nước à, địa phương khác nhau thiệt nhưng mà tụ chung lại vẫn là những cái chất liệu làm nên cái đời sống cảm xúc à, tôi phải đánh một dòng bao la như vậy để có thấy ồ thì ra cái chữ thọ nó lớn chuyện như vậy nó lớn chuyện như vậy đó ừ toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là quay quần xoay quanh cái đời sống cảm thọ đời sống cảm xúc chúng có vậy hết nha mình tưởng cao siêu lắm bác sĩ kỹ sư cũng là quay quần với cảm xúc ăn mài homeless vô gia cư sống trong khu ổ chuột cũng là cảm thọ cảm xúc một con chuột một con run một con dế một con rùi, một con mũi cũng chỉ là cảm xúc à, các vị để ý đi mình nói nó là con dán mình nghĩ là nó không có cái, cái thông minh nhưng mà các vị tưởng tượng chỗ quá nóng có con gián không không chỗ quá lạnh không con gián nó không thể ăn cái gì quá mặn à, quá chua gián nó ăn được nó cũng phải ăn cái gì trong cái điều kiện trong cái cái, cái, cái, cái thích hợp với cái tập tính sinh hoạt của nó thôi nha cái khẩu vị của nó thôi nó cũng vẫn sống được cái cảm cảm xúc cảm thọ từ quý vị nha à, rồi con người cũng vậy à, ăn cái này lựa chọn cái kia để mua xe này không mua cái xe nọ nhà mua nhà chỗ này không mua nhà chỗ khác là tại sao vậy thì cảm xúc nhớ nha rồi cao hơn nữa có những người nhàm chán cái đời sống của năm dục sắc thân khí bị xúc họ nhảy lên họ tu thiền họ tu thiền họ có được cái cảm giác an lạc của cái người ly dục thì là đó lại cũng tiếp tục tiếp tục là là quay quần ở trong đời sống cảm thọ nữa cảm xúc nữa hưởng ờ, ờ, cấm đầu trong cảnh sắc cũng là cảm thọ cấm đầu hưởng thụ trong cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cũng là cảm thọ vùi đầu đam mê trong các cái tầng thiền để được cái cảm giác mà thoải mái an lạc thanh thản sạch sẽ không thanh tịnh thì cái đó cũng là cảm thọ nhớ nha cho nên cái vị thánh là sao ta vị thánh vị đó vẫn tiếp tục sống trong cái hình hài sắc thọ tưởng thành thức nhưng các ngài luôn luôn hiểu rằng chúng chỉ là chúng ở đây không có tôi ta không có ông a và b gì hết thứ hai vị thánh biết rất rõ mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất thứ ba bậc thánh biết rõ những cái thích và ghét chỉ là dựa trên những cái mặc định trên trên những cái giá trị mặc định những giá trị ước lệ rất là tương đối mà thôi do tiền nghiệp do khuynh hướng tâm lý do môi trường sống mà chúng sanh trong đời thích cái này ghét cái kia cái món thích của người này rất có thể là món ghét của người kia cho nên khi mà mình hiểu được cái thích và cái ghét nó là nó chỉ dựa trên những cái giá trị rất là lại ước lệ nó chỉ là dựa trên những mặc định à, mặt ướt thì lúc đó mình mới hiểu cái lòng mình nó khác đi nhiều lắm nhiều lắm còn đằng này mình tưởng nó là cái gì đó hay ho nó nhưng mà mình cứ nhớ chừng lại ngày xưa ta còn bé ta đi thích nhiều cái mà bây giờ rồi ta không tài nào ta thích nổi cũng chính là ta đó thôi nha mà hồi bé cách đây là, là ví dụ như mình 40 tuổi thì cách đây ba chục năm gì trước mà thích cái gì bây giờ mình thích không nổi rồi sao đó hai chục năm về trước mình thích nhiều cái mà bây giờ mình thích không nổi rồi 10 năm về trước rồi 5 năm về trước rồi hai năm về trước rồi một năm về trước 6 tháng về trước 3 tháng về trước một tháng về trước có nhiều cái đó là cái thích của mình nó có thay đổi cái việc có biết không có quan sát mới thấy ồ thì ra tất cả chỉ là là những giá trị mặc định ước lệ mặc ước mà không nhớ nha ừ. mặc ước ở đây là ước là ước xe đó mặc mặc xe nha mặc ước ước xe chứ nhiều người tưởng mặc ước là mặc mà cái mà wear wearing mà wear, wear wearing web tức là không phải nha rồi cho nên là là là hiểu được cái này mình mới hiểu ồ oh, thì ra cái thế giới này đó nó nó nó nó nó nó, nó giả tạm hiểu cái đó mình mới thấy nó giả tạm giả tạm mà hiểu như vậy nó mới sâu chứ còn chỉ giả mà mình hiểu theo cái nghĩa là uh, nó không có bền nó mới là tạm thôi nó mới là tạm chưa có thấy được cái giả còn cái giả là vây này mới thấy giả cái nhu cầu cái sở thích của đàn bà không giống đàn ông của dân tộc này không giống dân tộc kia của nhà giàu không giống nhà nghèo của người có học không giống người không học của anh đơn giản không thích không giống anh rắc rối của anh rắc rối không giống anh đơn giản của người xứ lạnh không giống người xứ nóng của người nhiệt đới không giống người ôn đới của người ôn đới không giống người hàng đới yeah của người nam bán cầu không giống người bắc bán cầu và ngược lại của người đông phương không giống người tây phương người á châu không giống người âu mỹ gia càng nói mình càng chưa kể trong một gia đình anh em cùng cha cùng mẹ cùng huyết thống lớn lên trong cùng một môi trường sinh trưởng ấy vậy mà cái thích cái ghét của mỗi người cũng không giống nhau tin tôi đi ừ, tin tôi đi nha yeah. không giống nhau à, đây chính là cái sự quẩn quanh trong các cảm giác mình sống toàn là cảm giác mà cảm giác ở đâu nó ra nói rồi cái cảm giác đó là do tiền nghiệp do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống thông qua những cái sự tích tập ờ, tích lũy và quân tập này nè chúng ta có những cái mentality cái personality không giống nhau cái personality không giống mà cái mentality cũng không giống đó giàu cùng cha cùng mẹ à, và cái này nó quan trọng hôm qua tôi nói rồi hãy cẩn thận với chính mình hãy luôn luôn tâm niệm rằng thứ nhất là mình làm cái gì mình biết cái nấy tại sao vậy để thông qua đời sống tỉnh thức ấy ta nhận ra một điều cực kỳ quan trọng và rất đổi thiết thân đó là tất thể những gì ta thích ta ghét những gì mà nó làm ta vui ta giận ta buồn ta sợ tất cả những cái đó nó quyết định cái đường đi chốn về của chúng ta kính thưa quý vị người Mỹ có một câu nói thế này mà một người Phật tử không có học giáo lý có lẽ chỉ hiểu có một phần nhỏ xíu trong đó thôi người Mỹ nói thế này anh hãy cho tôi biết anh thích cái gì anh ghét cái gì thì tôi sẽ cho anh biết con người của anh nó ra làm sao thở nào con bé dạy trẻ con nên trẻ người non dạ tôi không hiểu lắm cái câu đó bây giờ càng già tóc bạc tôi hiểu câu đó ghê gớm hơn ngày xưa dạ đúng rất là chính xác anh chỉ cần anh cho tôi biết anh thích cái gì anh ghét cái gì là tôi cho biết con người của anh ra sao chưa hết nó còn có cái này nữa cái câu này phải xâm lên người nữa nếu còn chỗ trống giá trị của mỗi con người tương đương với cái gì mà đủ làm cho anh ta thích ghét buồn vui không biết trong rung có nghe được cái này hay không có nghe cái này hiểu hay không tôi nhắc lại giá trị của mỗi con người nó tương đương với cái gì mà có thể làm cho anh ta thích ghét buồn vui cho nên các bậc thánh không còn thích ghét không còn buồn vui các ngài chỉ có khổ thân thôi quý vị thí dụ như là thân đau quá lạnh quá nóng quá ngứa quá chỉ còn có cái khổ thân chứ các ngài không có cái buồn vui mà theo cái kiểu mà của thế gian là do tác động từ năm trần không vì a la hán dứt quá không có cái đó còn các các tầng thánh kia người ta giảm rất là nhiều người ta giảm nhiều lắm chứ đừng có nghĩ rằng à, ô mấy cái tầng thánh thấp chắc giống tôi không dám đâu người ta thuộc bài chẳng qua là người ta gọi là những tầng thấp thấp là người ta chưa có ôn kỹ thôi chứ người ta thuộc bài rồi còn vị a la hán là đã đi cuối đường rồi nha các vị nó không có cái buồn vui mà cái kiểu rẻ tiền trẻ con như chúng ta nha ừ. cho nên hãy nhớ cái này giá trị của mỗi người tương đương với những gì mà có thể khiến anh ta thích ghét buồn vui Đức Phật và chư Tha Thánh không có thích ghét buồn vui như mình cho nên cái giá trị của các ngài vượt khỏi tam giới là chỗ đó đánh giá được đánh giá không nổi mà các ngài không có cái gì làm cho các ngài khó chịu hết không có cái gì làm cho các ngài phải thích thú đam mê hết không có không có còn mình thì sao một cái câu nói của người khác đủ để làm cho mình sướng một đêm một câu nói của người khác có thể làm cho mình mất ngủ một đêm một cái món đồ nhỏ xíu một cái chiếc nhẫn nhỏ xíu có gắn cái hộp đá gì đó nhỏ xíu đủ để làm mình sung sướng đủ làm cho mình quên hết nhân cách đủ cho mình quên hết tự trọng một thổi son một hộp phấn một cái áo dài một đôi giày một cái dây nịt mắt kiến đồng hồ túi sách đủ để làm cho mình bán rẻ nhân phẩm vì mình thích những cái đó hoặc là chỉ vì một cái ghế ở trong công ty hãng xưởng mà mình có thể lừa thầy bán bạn cái giá trị của mình nó tùy thuộc vào những gì mà mình thích ghét những gì mà làm cho ta buồn vui các vị nhớ điểm này nha đó, đó qua những cái câu mà chúng tôi nói nãy giờ tôi kêu xăm lên người đó các vị thấm à thì ra cái riêng cái chữ cảm giác nó lớn chuyện như vậy đó đấy mà hẹn ngày sẽ là phát thì nói ngày nào mà còn có khổ thì đó ngày nó còn có lạc mà lạc ở đâu thì khổ kế bên đó cho nên có một lần có một vị tỷ kheo hỏi ngài sẽ là phất như sau thưa tôn giả con nghe nói ở nếp trong nếp là gọi là cách cái trạng thái niết bàn thì không còn khổ lạc mà tại sao con lại nghe một câu kinh nói rằng niết bàn là tối thượng lạc là hạnh phúc vô thượng thì không có cảm giác thì lấy gì mà hạnh phúc thì ngài sẽ là phất ngài trả lời thế này chính vì không còn cảm giác nên mới được gọi là tối thượng lạc hạnh phúc vô thượng hạnh phúc không thể so sánh còn tất thảy những cái hạnh phúc những cái cảm giác dễ chịu mà nó còn dựa trên cái cảm thọ cảm giác thì nó nó chưa nó chỉ là cái hạnh phúc của cái người còn gọi là còn bị tâm thần còn bị mê loạn còn bị phàm phu tính nhớ nha ừ. đối với các bậc thánh các ngài thấy rất rõ ở đâu có thọ lạc thì ở đó còn có thọ khổ ở đâu có còn có thọ hỷ thì ở đó còn có thọ ưu nhớ cái đó đó là đây là đang nói là thế giới phàm đó nha đang nói thế giới phàm còn cái cái vị vị thánh đó thì thí dụ như họ không lúc họ không có an trú họ, họ an trú cái tâm mà vào cái cảnh giới mà dưới tam thiền họ vẫn còn vui nhưng mà đừng có nghe như vậy tưởng là cái vui đó giống cái vui của mình bậc thánh chỉ vui có gọi là gọi là là là một trường hợp duy nhất thôi đó là cái vui mà không dính líu tới phiền não một trường hợp đó thôi còn mình thì có cả hai nhớ nha ừ mình vui là vì mình thích mình vui vì mình tránh được cái mình ghét mình vui vì mình có được cái mình thích à, tránh được cái mình ghét là mình được vui có được cái mình thích là mình được vui tránh không được là bắt đầu tự vui nó chuyển qua khổ qua buồn à, còn không có được cái mình thích nó cũng chuyển qua khổ qua buồn bậc thánh thì không bậc thánh chỉ vui là vì các ngài không còn dính líu tới cái chuyện thích ghét nữa cái vui đó nó đặc biệt hơn nha yeah cũng như hồi trẻ đó mình thích ai đó xoa đầu khen ngoan ai đó cho mình ăn cái gì ngọt ngọt thơm thơm béo béo bùi bùi hồi nhỏ mình thích cái sự xoa vuốt mềm mại mơn trớn vuốt ve của người lớn nha nhưng mà đó hồi mình lớn lên mình không có thích ai rợ đậu mình hết mình cũng không thích ai mà, mà vuốt ve mình hết mình cũng không thích ai mà dụ khỉ cho nói chung là một hai cái bánh một hai cái kẹo không đủ để mua chuộc được người đã trên 18 tuổi chúng ta đại khái như vậy nha rồi dần dần sẽ có một ngày trong đời của mình tùy vào mỗi người thì bao nhiêu tuổi có người thì phải 50 tuổi mới được có người phải 60 tuổi mới được có nghĩa là có một ngày trong đời quý vị biết không mình chỉ muốn người yên thôi quý vị mình không có cần được cái gì hết chỉ cần đừng bị là mình vui rồi tôi nói trong lúc có hiểu này không ta tôi nói hỏi trong đời mình có lúc mình mình chỉ vui khi mình được cái gì đó nhưng có một lúc trong đời đó mình chỉ vui khi mình chỉ mong là đừng có bị cái gì đã vui rồi cho nên tôi nói không biết là bao nhiêu lần đó là nhiều người sợ cái những cái ngày tẻ nhạt thức dậy không biết đi đâu làm gì gặp ai đi đâu làm gì gặp ai ta gọi đó là những ngày trẻ nhạt những ngày vô vị nhưng tôi nói rằng đối với tôi những ngày vô vị chính là những ngày vô sự không biết trong chúng còn nhớ câu nói này không vô vị chính là vô sự tôi ờ, ngày trước tôi còn mong bữa nay có chuyện gì vui gặp được cái người nào mình muốn có được cái mình thích nhưng mà bây giờ ở tuổi này tôi thấy không không không cần tôi không cần gặp được cái người mà tôi thương tôi không cần gặp cái tôi thích mà tôi chỉ xin được đừng có cái gì hết vô sự tôi vui ngay trong chính cái sự vô sự đó trong chính cái sự vô vị đó bởi vì cái sự vô vị ấy nó chính là vô sự tên tôi đi các vị bao nhiêu tuổi tôi không có biết bởi vì nãy tôi có nói rồi có nhiều người phải 50 tuổi họ thấm 60 tuổi họ thấm 70 tuổi 80 tuổi 90 tuổi họ mới thấm nhưng mà do cái thể trạng của tôi có lẽ tôi đi hơi sớm với người ta về cái thể trạng của tôi cái, cái sức khỏe đó cho nên bây giờ tôi chỉ cần cái vô sự là sao tôi đừng có ai mà alo làm phiền tôi tôi đừng có tin nhắn tào lao cơ thể tôi nó đừng có biểu tình nó đừng có kiếm chuyện nó đừng có mà cà cà khịa là tôi mừng lắm rồi nó rêm chỗ này nó nhức chỗ kia là tôi mừng lắm rồi các vị có biết không nha rồi bây giờ mình nói qua tử nha phan để để như vậy thì để muốn muốn hết luân hồi chỉ cần mình nói một cách thôi hết luân hồi chỉ cần hết thọ là hết luân hồi không còn lệ thuộc vào không còn lệ thuộc vào các thọ thì đã là giải thoát mà muốn đạt tới cái cảnh giới không còn lệ thuộc các thọ thì sao ta chỉ có cách tu và chánh đạo dạ, và tôi đã nói rồi do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và và môi trường sống khác nhau cho nên cho nên là Ờ, cái cảm cái, cái mà làm cho tôi vui nó không giống như cái làm cho quý vị vui vì ờ, không giống mà chính vì vậy cho nên cái phản ứng của tôi trước sáu trần nó không giống quý vị và các vị phải nhớ rằng có một cái câu để các vị xâm lên người nữa nếu còn chỗ trống đó là trình độ quyết định thái độ toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là thái độ thôi các vị có hiểu đó không toàn bộ đời sống chỉ là thái độ thôi uh ừ -huh. chính cái trình độ quyết định thái độ có nghĩa là sao cái sức hiểu của anh cái, cái sức học của anh cái sức hiểu của anh cái khả năng gặm nhấm tiêu hóa thấm thiết của anh nó tới đâu thì nó cho phép anh có cái thái độ đối mới sáu trần ra sao không biết trung trung có hiểu này không À, alo các vị có hiểu này không cái trình độ nó quyết định thái độ nha cho nên khi mình hiểu được vậy rồi đó thì Đức Phật ngày dạy một điều đó là hễ còn quay quần trong đời sống cảm thọ cảm xúc thì còn khổ cái tốt nhất là không còn dính mắt trong đó nữa và dạ. cái con đường duy nhất để dẫn đến cái chuyện không còn lệ thuộc các cảm thọ không còn lệ thuộc cảm thọ có nghĩa là không còn sanh tử nữa đó thì chỉ có bắt chánh đạo thôi uh-huh, ừ bắt chánh đạo thôi rồi qua tới tưởng cái chữ tưởng này nó kinh khủng lắm các vị biết không chữ tưởng này nó dễ sợ lắm chữ chữ tưởng này ở trong ờ, cái bài kinh này cái bài kinh mình đang học này là tôi quyết định đưa nó vào trong cái quyển gọi là thiền môn nhật tụng kalama là kinh này sâu lắm tức là ngày trẻ nhỏ thế giới ra thành từng từng góc nhỏ thí dụ như ngày nói toàn bộ vũ trụ này ngày chỉ nói trong sáu xúc sáu thọ sáu tưởng thật cái đó mới gớm đó chứ gớm thiệt cái chứ ghê thiệt đó nha quá ghê nha toàn bộ vũ trụ này ngày chỉ gom còn một chữ thôi chẳng hạn như bây giờ mình đang học chữ tưởng thì trong bài kinh này nó là là một trong những chỗ cục tương nói hiếm mà ngài nói về chữ tưởng mà bằng một cái từ rất là lạ mình nói tưởng đây nó chỉ là vô hà đó vô hà đó quê bắt cá sức kỳ ta vô hà ra quê bắt cá tức là những giá trị ước lệ mặc định chỉ vậy thôi vũ quy bắt cá để dịch sát nghĩa là sự chín mùi à, sự chín mùi ừ, nhưng mà tôi tôi nói gọn như vậy chín mùi là sao ta thí dụ như các vị có nghe cái chữ mà đi lâu thành đường không tiếng Việt Nam mình các vị trong rừng có nghe cái chữ đi lâu và thành đường không ta có nghĩa là à, có nghĩa là là là là là tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi không thích cái đó nhưng mà vì hoàn cảnh mà tôi phải vật lộn với nó hoài lâu ngày nó cũng thành ra có thói quen còn tôi thích thì khỏi nói rồi nhưng mà tôi ghét cái đó mà tôi cứ vì hoàn cảnh mà tôi cứ phải lặp đi lặp lại cái đó hoài đó cũng trở thành thói quen giống như cái cái bàn tay của mình cái bàn chân của mình đó, cái chỗ nào mà nó thường xuyên làm việc tiếp xúc với với, với bên ngoài đó thì lâu ngày cho nó bị chai gì vậy đó cái cái cái đồng cỏ đó mà mình cứ đi hoài trên cái cái lối đó lâu ngày nó tạo thành cái đường mòn nha thì tưởng này nó chỉ là cái lối mòn thôi quý vị chứ có gì hết cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng đây nó chỉ là sự chín mùi của những cái giá trị mặc định ước lệ thôi chỉ vậy thôi chứ có gì hết ừ. à, <coughs> lão tử có một câu đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu vì khi chúng được lặp lại nhiều lần những suy nghĩ thoáng qua trong đầu á mà chỉ cần nó lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành hành động mà hành động được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen và thói quen chính là cuộc đời chính là số phận của chúng ta cái câu này xăm nữa nếu còn chỗ trong phải xăm nữa nha đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu ừ. vì khi mà chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần chúng sẽ trở thành hành động hành động ở đây gồm có hành động ở đây gồm hành động tay chân và hành động qua ngôn ngữ mình gọi chung là hành động <coughs> xin lỗi hành động và hành động nhiều lần trở thành thói quen thành cái nếp mà khi nó là cái hành nếp rồi nó trở số phận trở thành số phận trở dạ đây tưởng đây là sao ta sắc tưởng thanh tưởng do nhiều đời tôi thích nhìn thích nghe đó là một cái dấu dấu vết của tưởng những cái ấn tượng của tôi về cái nghe cái nhìn nhiều đời rồi trong nghe trong kiếp sống này tôi là một người do thái từ hồi nhỏ tôi đã quen thấy quen nghe quen suy tư theo cái lề thói của người do thái bố mẹ tôi thầy cô tôi ở trường lớp bố mẹ tôi ở gia đình nha bạn bè chòm xóm thân quyến của tôi họ đã ăn uống như vậy họ nói năng họ suy nghĩ như vậy ngôn từ như vậy những cái đó nó in sâu vào tôi nó trở thành cái vốn liếng của tôi nó trở thành kiến thức của tôi nó trở thành kinh nghiệm của tôi chưa kể là bản thân tôi bản thân tôi lâu ngày tôi ăn cái món đó tôi có cảm nhận như vậy đó và đó trở thành một cái ấn tượng tâm thức và trở thành một lối mòn tâm thức lúc nào tôi không hay lâu ngày rồi đối với tôi nó theo những gì tôi được học những gì tôi biết thì tôi mỗi lần tôi gặp cái đó tôi gọi nó là hình tròn hình vuông hình chữ nhật hình bình hành hình thôi hình thang hình lục giác bát giác đa giác hình lăng trụ hình bình căn cái đó lâu ngày tôi biết cái đó là đắng cay chua ngọt mặn bùi lâu ngày tôi sống lớn lên theo tuổi đời tôi biết ở ừ, cái đó màu đó phải là màu tím màu xanh màu vàng màu đỏ màu ờ, vàng chanh màu hoàng anh màu mỡ màu mỡ gà màu thuộc khôi hay là màu á khoa tôi tôi nhìn tôi biết ừ, mà cái biết nó hoàn toàn dựa trên cái ký ức trên cái cái cái cái, cái, cái kinh nghiệm trên cái ấn tượng cũ toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là đời sống của tưởng chỉ là tưởng thôi tại sao mình nhìn người đó mà mình biết đó là đàn bà hay là đàn ông tại sao mình dựa vào cái gì mà mình biết đó là đàn ông hay đàn bà để rồi mình thích hoặc là mình không thích tại sao vậy đó là tưởng do cái ấn tượng trong quá khứ yeah, tưởng này là ấn tượng gọi là, là là quê bắt cá các vị vào tìm ở trong cái quyển uh, Polytech Society Pali Pali English À, dictionary mà của Polytech Society định nghĩa các việc coi cái chữ vô hà rá này nó nhiều nghĩa lắm trong đó có cái nghĩa mà được dùng trong cái trường hợp này nha nhớ cái đó chứ không thôi trong râm này nhiều cái tay cũng tào lao ờ, có cây thước có tắt hai à, đi đâu lấy con tắt hai ra móc tắt hai ra đo à, cái gì mà nó dị hơn tắt hai là trạch mà cái gì ngắn hơn tắt hai là là, là cũng trạch ớt nhất là cái dân tộc mình của cái mạng có cái tấc hai đi đâu cũng sách theo toàn ten cứ gặp cái dự móc ra đo hết á cái đầu hơn tấc hai là trật mà dưới tấc hai cũng trật luôn ừ. là làm ơn tra ờ, trong đó dùm còn còn không biết ngoại ngữ thì đi chết đi nha chứ còn tôi đâu có làm sao tôi cứu quý vị được là sao tôi giúp được đây tra bằng cái gì nha yeah, tra bằng cái gì đây rồi thì ở đây cái chữ tưởng ở đây nó là như vậy toàn bộ đời sống này nó chỉ là tưởng nó chỉ là ấn tượng thôi tại sao mà mình thích cái người đó cũng là dựa trên những ấn tượng nào đó trong quá khứ tại sao mình ghét ghét người đó tại sao mình thích cái chỗ đó tại sao mình ghét cái chỗ đó mà tại sao mình thích ăn cái đó tại sao mình ghét ăn cái đó tại sao mình thích cái mùi đó tại sao mình mình thích ghét cái mùi đó thích ghét của tại sao mình à, cái mình thích cái cảm xúc đó tại sao mình ghét cái cảm xúc đó tại sao mình sờ chạm cái đó mình thích tại sao mình sờ chạm cái đó mình mình ghét tất thảy đều là ấn tượng đều là tưởng hết rồi chưa tưởng nó gồm có ba nó gồm có dục tưởng thiền tưởng và quán tưởng tôi biết cái này là nhiều người nghe là nhảy dựng luôn các vị còn có nghe không các vị còn nghe không dục tưởng là sao là những ấn tượng của chúng ta trong cái thế giới vật chất <coughs> là sao ta tại sao mình nói nó là vuông tròn dài ngắn trắng đen mập ốm cao thấp xanh vàng đỏ trắng tím nâu tại sao đó là ấn tượng chúng ta về sắc thân cũng vậy các thứ âm thanh à, tiếng nam tiếng nữ tiếng trong tiếng thanh tiếng đục dụng kim dụng mí đồ re mi la pa sol la si thăng trưởng tại sao đó là ấn tượng của chúng ta về về cảnh thân nha rồi thì à, là là là là là là là, là, là cảnh khí cũng vậy tại sao có các loại mùi tại sao mình nghe mùi nó biết mình biết là mùi kho mùi xào mùi nấu mùi nướng mùi rơm cháy mùi giấy cháy mùi nhựa cháy mùi khét của dây điện à, mùi nước hoa hiểu gì hiểu gì tại sao mình biết đó đó là những ấn tượng gọi là khí tượng còn cái vị tưởng là sao đắng cay chua ngọt mặn bùi tại sao cũng là ấn tượng về các vị xúc cũng vậy sóc êm nóng lạnh à, trơn láng mịn nhám tại sao tại sao mình biết cái đó ta ấn tượng những cái hồi ức những cái ấn tượng mình trong quá khứ về về về chính trị về văn hóa à, về triết học về tư tưởng à, thì tất cả những cái đó đều là ấn tượng về về cái gọi là, là cái pháp tưởng đó đều quẩn quanh cái đó được gọi là gom chung gọi là dục tưởng hết nha dục tưởng hết á ừ, dục tưởng có nghĩa là những cái dục tưởng là những cái ấn tượng của mình về năm trần năm trần cụ thể hay là năm trần trừu tượng ví dụ như là ờ, ờ, về chính trị về triết học thì nó cũng là năm trần thôi nhưng mà nó thuộc về năm nó ấn tượng mình năm trần mà nó trùng tượng ừ, cho nên nó thuộc bên pháp trần nhưng mà cái pháp trần này nó vẫn thuộc về ở trong dục tượng nha nó lẫn liên hệ với dục tượng còn cái thứ có biết trong trong cái nghe kịp không ta tưởng có ba một là dục tưởng là vậy đó tức là những cái ấn tượng của mình trong cái đời sống vật chất để mà mình thích cái này mình ghét cái kia trong năm trần đó được gọi là vô dục tưởng rồi bây giờ qua tới thiền tưởng là sao đối với cái người còn đang hưởng dục thì thế giới này nó có thiên hình vạn trạng nó gồm có núi sông cây cỏ đất đá mặt trăng mặt trời ngôi sao tinh tú rồi cái gì nữa sông ngồi biển cả kinh rạch đại dương chim muôn súc vật con người bò bay máy cửa phi cầm tẩu thú bla bla bla bla uhm, đó là thế giới này đối với anh trai hưởng dục nó tùm lum như vậy đó nhưng ờ, thì những người mà sống trong cái dục tưởng đó toàn bộ những cái mà tôi vừa kể mà kể muốn muốn mòn hơi đó là toàn trong thế giới của dục tưởng nhưng đối với những người họ nhàm chán các dục thì thế giới này đối với họ nó chỉ còn có 10 thứ thôi nó không còn có vụ chim muôn cây cỏ nữa mà đối với người mà nhàm chán dục mà họ quay qua họ tu thiền đó thì để sợ là là toàn bộ cái thế giới thiền của họ đó là cũng là tưởng thôi không có cái gì nó cũng chỉ là tưởng nó chỉ là ấn tượng thôi nó gồm có 10 thứ 10 thứ vật chất à, nói về thế giới vật chất nó chỉ còn có 10 thứ thôi à, còn nếu mà kể luôn tinh thần đó, thì nó còn có 6 kể luôn tinh thần thì là 6 còn kể riêng vật chất thì có 10 các vị nghe có thấy kỳ không bây giờ kể kể riêng vật chất này xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió là tám hư không ánh sáng nữa là 10 thì toàn bộ cái tâm tư đời sống của cái người mà coi như là là là là là là, là, là, là ly dục tu thiền đó thế giới này chỉ có 10 cái đó thôi không có kinh rạch sông ngồi không có đại dương biển cả không có trăng sao hoa lá con người xúc vật chim muôn không có gì hết họ chỉ ấy họ họ chỉ niệm họ à, chỉ để một cái cái, cái thao nước hình niệm nước nước nước nước nước hình niệm riêng mà coi như họ đặt thiền bằng cái niệm một nước họ đốt là một ngọn đèn họ cứ niệm lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa, lửa niệm riết họ đắc thiền à. rồi họ ngồi bên cạnh một cái khe hở để mà gió nó xuyên qua cái khe đó hoặc là họ nhìn một cái lá lung lay rồi họ mới niệm gió gió gió gió gió họ niệm riết rồi đắc thiền à, đất nước lửa gió xanh vàng cũng vậy xanh vàng đỏ trắng cũng vậy hư không ánh sáng cũng vậy à, họ cũng đều niệm và tâm họ tập trung vào đó à, rồi cuối cùng họ đắc thiền họ sanh về các cõi phạm thiên như vậy thì thế giới này đối với những người đó nó chỉ gồm có mấy cái thứ này thôi gồm có nếu mà nói về vật chất thì gồm có 10 thứ là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng còn nếu mà gồm luôn tâm á, thì nó gồm có sáu đó có nghĩa là đất nước lửa gió hư không và thức thức ở đây là sao thức ở đây có nghĩa là khi mà mà mình từ cái tầng ờ, sơ thiền mà muốn lên nhị thiền đó thì cái bậc mà lợi căn có nghĩa là người có trí á họ phải quan sát ồ cái sơ thiền thì nó có những cái thô thiển như sao ồ, ờ, nó cũng còn có cái vấn đề nó cũng còn có cái thấp kém <coughs> họ mới quan sát cái sơ thiền họ đắc để họ chán nó họ mới đắc được nhị thiền muốn đắc tới tam thiền là anh phải nhìn ngược là cái nhị thiền để anh chán đó anh mới đắc tới tam mà chán cái tam anh mới lên tới tứ tứ thiền chán cái thiền sắc giới thì anh mới lên được cái thiền vô sắc à, mà thiền vô sắc là đề mục của đề toàn chỉ có đề mục vô sắc đầu tiên đó là là còn liên hệ một tí ti về hư về vật chất liên hệ tí ti thôi liên hệ là sao là cái hư không mà của cái đề mục vô sắc á, nó là không phải là hư không vật chất mà nó, mà nó là hư không giả định nó là hư không giả định hư không trong tâm tưởng của hành giả là sao ta hành giả khi mà đắc tới thiền vô thiền sắc giới xong hành giả mới thấy rằng còn cái đề mục cái đề mục mà nó còn dính líu tới đất nước lửa gió là đề mục nó còn dọn đã vậy đắc thiền do cái những cái đề mục mà vật chất cái chết xanh về các cõi phẩm thiên ấy, cũng còn hình hài cũng còn có chỗ ở vậy là còn dọn cái gì đó thấy trên đời này hãy còn dính líu cái vật chất là còn hữu hạn mà cái gì mà mà vô hạn đây ta cái gì ta chỉ có hư không thế là vị đó <clears throat> tâm niệm trong đầu á mắt nhắm hết rồi chỉ tâm niệm trong đầu tâm niệm trong đầu chỉ có hư không mới thật sự là vô biên không có biên giới chỉ còn cái gì mà nó còn liên hệ đến đất nước lửa gió thì hư không cái gì còn hệ đến màu sắc hình dáng là cái đó còn hữu hạn mà muốn đạt đến cảnh giới vô lượng là chỉ có hư không thôi đó thì vị đó tập trung vô cái hư không giả định đó đó rồi vị đó mới là đắc cái thiền hư không vô biên xứ là cái tầng vô sắc đầu tiên rồi tiếp theo đó nếu mà là cái bậc mà đại căn đại duyên đó thì các vị thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng còn bị tâm nó biết như vậy tâm mới đúng là vô biên khi vị ấy suy niệm như vậy trong một thời gian dài vị ấy đắc cái tầng thứ hai gọi là tầng thức vô biên nhưng mà chưa hết vị nó lại tiếp tục nếu là một cái bậc mà đại căn đó vị nó không dừng lại nó vị nó đi thêm một cái nữa vị nó thấy hư không là vô biên còn bị tâm biết nhưng mà tâm giàu có vô biên nhưng mà tâm co tâm này còn bị tâm khác biết như vậy cả hai đứa đó đều là dọn hết vì nó nghĩ như vậy vì nó đắc cái tầng thứ ba gọi là vô sở hữu xứ vô sở hữu đây cái chữ sở hữu đây có nghĩa là không có gì nha vô sở hữu nghĩa là không có gì chứ không phải sở hữu để là chủ quyền không phải nha nhiều người hiểu lầm chỗ này nó khổ chỗ gì nè không có dám đọc sách không có dám có nghĩa là cả đời vậy đó mà cứ sống bằng cái cái vốn biết mà hồi nào của mình hồi đó lần đầu tiên mình biết chỉ sở hữu ở trường lớp ở đâu mà biết nó có cái nghĩa là chủ quyền rồi từ đó cả đời tới lúc già đầu dạy có cháu ngoại cũng còn ngu cứ ôm có cái cái mình biết mình cứ cả đời cứ xài nhiêu đó mà hãy nghe người ta nói cái gì mà nó khác cái biết mình đó là mình săn quần xéo áo dãy vô chửi cả họ chửi nước bọt trắng trời hết vậy đó. cái dân của mình đó, nó, nó ngộ lắm mà cho tới bây giờ mình vẫn làm đi làm mậu vô quốc tế là chỗ đó yeah tới bây giờ ngày xưa mình là, là đế quốc mình sợ đế quốc mỹ rồi bây giờ mình sợ cái đế quốc tỷ đó cái bị tự nó lái biết nha khổ lắm rồi bây giờ khi mà cái vô sở hữu đây nó có nghĩa là là sao ta nó có nghĩa là là là là là là là, là là không có cái gì hết là cái thằng hư không nó cũng không có ra gì mà cái thằng tâm thức nó cũng không có ra gì thấy như vậy vì nó đặt cái tầng thứ ba là vô sở hữu là nó tiền không còn gì hết khi an trú một thời gian nếu mình là bậc đại căn đại duyên đó uh-huh. bậc đại căn đại duyên đó thì uh, thì mình lại đi thêm bước nữa là mình thấy ở đây hoài sao ta có cái khác nó hơn cái này chứ chứ lẽ ăn rồi cứ cứ cứ cứ cứ, cứ chìm sâu trong cái cái không có gì hay sao vì đó khi mày có cái lòng chán chán cái tầng mà mình đang đứng đó là vì nó đắc cái tầng thứ tư là phi tưởng phi kịp tự sự khi chán cái thằng thứ ba đó nhìn cái thằng thứ ba mà chán thì tự nhiên đắc ở thằng thứ tư và ở đây phải là người hữu duyên nha chứ còn quý vị thì như mình đây là chưa đủ nhưng mà ở ở, cõi dụng mình đó, nó cũng có một cái công thức gần giống như vậy anh muốn có a có anh muốn có b là anh phải chán chán a thì ở trên tầng kia cũng giống như vậy nhưng mà cái cái cái cái động tác cái động tác mà mà mà mà muốn mất cái a là anh phải bỏ cái gì đó phải có cái động tác bỏ bỏ rồi mới mới được mà trên kia chỉ cần cái tâm thôi khi mà anh chán cái này thì tự nhiên anh được cái kia mà dĩ nhiên anh phải là người có đại căn đại duyên chứ không phải lơ mơ là được nha rồi khi bị nó chán cái tầng thứ ba là tự nhiên cái tâm bị nó nó, nó, nó, nó an trú vào cái tầng thứ tư đó là phi tưởng phi phi tưởng có nghĩa là cái tâm nó vi tế đến mức nói có cũng không được mà nói nó không có cũng không được mà cái tâm nó tế như vậy đó cái tâm nghĩa là nó tế là chỗ nào cái cảnh mà nó biết chỉ là cái tâm thiền thứ ba cái cảnh mà mà phi tưởng phi tưởng nó biết chỉ là cảnh của vô sở hữu xứ thôi nó không biết cái gì ngoài ra ngoài cái thứ ba nó chỉ biết che cái thằng thứ ba thôi cho nên nó, nó, nó được xem là cái tâm mà tinh tế màu nhiệm nhất vi tế nhất đấy rồi bây giờ tôi quay trở lại bữa nay chắc tụi tôi cũng cũng cũng xuyên sao chứ đúng ra là mấy cái vụ được tôi đã giảng 300 lần rồi nha rồi như vậy thì toàn bộ thế giới này là tưởng là sao ta thứ nhất là ngày nào còn hưởng dục ta quay quần trong dục tưởng à, đắng cay mặn ngọt chua bùi mặn chát à, rồi xanh vàng đỏ trắng mập ốm cao thấp nam nữ gần xa trắng đen trên dưới trong ngoài dài ngắn tất thể những cái đó được gọi là dục tưởng có một ngày chúng ta chỉ còn có biết đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hơi thở mà thôi nha thì trong trường hợp đó được gọi là thiền tưởng có nghĩa là cũng tiếp tục sống bằng ấn tượng nhưng mà cái tưởng là nó sạch à, nó sạch nó sạch hơn cái dục tưởng và nhờ vậy nó đưa mình về các cảnh giới phạm thiên thay vì là là các cảnh giới đọa hay là các dục thiên dạ. còn nhờ mình mình an trú trong các cái đề mục thiền đó à, cho nên mình được sanh về các cõi phạm thiền. thì những cái ấn những cái đề mục ấy thật ra nó là ấn tượng chứ có gì trơn cho nên chúng được gọi là thiền tưởng mà hãy còn quay quần ở trong dục tưởng thì chúng ta còn sống quẩn quanh ở trong trong dục giới còn quay quần ở trong thiền tưởng thì chúng ta còn quẩn quanh ở trong các cái cõi phạm phạm thiền à, chứ nhiều người à, chứ còn mình kêu dục giới được chứ mình không có kêu phạm giới được mình phải kêu là phạm thiên nha nhớ nha chứ phải trang sống trong cõi thiền thì sanh thì cõi phạm giới là không được rồi cái thứ ba là quán tưởng có nghĩa là sao chữ quán tưởng trong chỗ này nó có nghĩa như vậy chứ đừng có đem cái biết mà mà mà bằng cái lũ mũi nó đi đâu cũng lấy cái chữ quán tưởng mà hiểu từ một nghĩa là chết cả họ nha rồi ok <clears throat> quán tưởng là sao thì tôi đã nói rồi chúng sanh trong đời nó chia làm ba nhóm nhóm một gục cái mặt hưởng dục nhóm hai chán dục tu thiền rồi chìm sâu ở trong thiền nhóm ba chán dục chán thiền chỉ cầu giải thoát thôi đó thì hãy mê dục thì hưởng dục mê thiền thì tu thiền nhưng mà tới cái, cái, cái, cái nhóm thứ ba này nè nó muốn cầu giải thoát thì nó tu quán mà tu quán là gì ta cái tinh thần của tuệ quán là phải quan sát thế giới này ở một cái góc cạnh khác thế giới này có hai góc cạnh để ta nhìn góc cạnh một là góc cạnh hiện tượng thứ hai là bản chất đó là nói theo ngôn ngữ bây giờ còn ngôn ngữ trong kinh đó là khía cạnh chân đế và chế định à, tục đế và chế định nha yeah chân đế và tục đế hoặc là tục đế nó còn có cái tên là chế định là thi thiết nữa nha là biến kế nhưng mà thôi bây giờ mình nói gọn đi là thế giới này nó có hai cái góc để mình nhìn có hai cái cái cái cái, cái, cái, à, cái có hai cái góc nhìn về thế giới này một là đi nhìn thế giới này qua góc độ gọi là hiện tượng ừ, phenomenon thứ hai là nhìn về bản chất là essence hoặc là cái cái reality của nó đó ừ, cái bản chất thật của nó đó thì kê cái bản nhìn về bản chất và nhìn về hiện tượng đó thì khi mà chúng ta sống trong nghe nghe khi chúng ta sống trong dục tưởng và thiền tưởng thì chúng ta chỉ nhìn thấy thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng thôi hiện tượng các vị nghe kịp không ta khi mà còn chìm sâu ở trong dục tưởng và thiền tưởng thì ta chỉ có khả năng nhìn thấy thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng nhưng mà bây giờ anh tu tập tuệ quán để chấm dứt sanh tử thì sao ta anh phải vượt khỏi cái lớp vỏ hiện tượng ấy để anh quan sát thế giới này ở cái khía cạnh bản chất bản thể thì anh mới bỏ mới chán mới sợ mới buông nó được nha thì đó gọi là pháp môn quý vipassana hay là tứ niệm xứ tuy nhiên tuy nhiên buổi đầu sơ cơ chúng ta cũng phải vay mượn một tí ti cái khía cạnh hiện tượng nhưng mà cái cái cái cái khía cạnh hiện tượng mà của tụy hành giả tuệ quán đó nó khác của bên thiền chỉ bên thiền chỉ là tối ngày cái ăn rồi cái cắm đầu cái là hết vô thở biết vô hết ra thở ra cả đời cái biết nhiêu nó gọi là xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ tia trắng trắng gọi là đất đất đất đất nước nước nước nước lửa lửa lửa, lửa gió gió gió gió <clears throat> mà cái đất nước lửa gió của cái ông mà tu thiền định đó, là đất nước lửa gió hiểu theo cái nghĩa thế gian đất là cục đất nước là giọt nước là dòng nước cái nước là water đó nhưng mà riêng cái đất nước lửa gió mà của cái ông mà tu tuệ quán đó, nó không phải như vậy đất ờ, trong cái đầu của ông tu tập tuệ quán đất mà nói về cái cảnh hiện tượng á nó là cục đất nó là núi đất nó là cái đồi đất nó là cái mặt đất nha nó là soi nó là earth à, nó là Eden nhưng mà ở trong cái cái cái cái cái cái cái cái cái nhận thức của hành giả tứ niệm xứ đất ở đây nó vượt khỏi cái khái niệm mà mà, mà, mà hiện tượng mà nó qua tới cái cạnh bản chất đất ở đây phải hiểu là trạng thái cứng mềm gọi là đất cái trạng thái cứng mềm thô uh, nhám mịn láng nặng nhẹ được gọi là đất cái trạng thái tan chảy kết dính ngưng tụ được gọi là nước đó là trạng thái thôi tất cả nhiệt độ nóng lạnh đều được gọi chung là lửa còn gió là cái trạng thái gọi là trương phòng di động và áp suất thì gọi là gió à, cái, có nghĩa là bất đấng tương tự gió mà hiểu theo cái góc cạnh bản thể nó là như vậy à, <coughs> chứ nó chẳng hạn như riêng về gió đó, hiểu theo cái nghĩa mà mà mà, mà hiện tượng đó nó là wind nhưng mà hiểu theo cái khía là gió đó mà hiểu theo cái khía cạnh mà mà bản thể nó là moving mình nó là pressure biết trung trung đây nghe kịp không gió đó gió đó. mà hiểu nghĩa rốt ráo đó là moving mình nó là pressure rồi ở đây cũng vậy à, buổi đầu hành giả tứ niệm xứ cũng phải vay mượn cái tục đế vay mượn cái khía cạnh hiện tượng ít lâu là sao thở ra biết là thở ra thở vào biết là thở vào đó gì nữa ta thở hơi thở ra đang đi cùng khổ thọ hơi thở vào đang đi cùng khổ thọ hơi thở ra đang đi cùng tâm tham hơi thở vào đang đi cùng tâm tham có bị nghe kịp không đó là phải có cái mượn một tí phải mượn một tí là như vậy rồi dần dần sẽ có một ngày hành giả không còn bị mắc miếu vào cái chuyện đi biết là đi ngồi biết là ngồi rồi đi ờ, ta đang đi bằng tâm tham đang ngồi bằng tâm sanh ví dụ như vậy lúc đó sẽ có một ngày các vị không còn bị dính ở trong cái hơi thở vào ra đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt co duỗi tiểu tiện mặc áo mặc quần không còn nữa mà cái lúc giây phút đức đắc đạo á là mình chỉ còn biết đây là khổ đây là tập đây là diệt đây là đạo biết đây là danh biết đây là sắc biết cái đây là vô thường nè khổ vô ngã nè biết biết gì biết đây là danh là sắc là vô thường khổ vô ngã đây là sắc thọ tưởng hành thức biết rằng đây là tâm tham tâm sân tâm si biết đây là khổ tập diện đạo biết như vậy nó mới đắc biết được qua cái cạnh chân đế đó nhưng mà buổi đầu chúng ta vẫn phải xài vẫn phải xài những cái gọi là ấn tượng mà ở đây mình gọi là quán tưởng nó khác với cái thiền tưởng thiền tưởng có nghĩa là mình chỉ biết vật chất qua cái tên gọi qua những cái cái khía cạnh bạ cái ảnh mà hiện tượng thôi còn bên thiền quán là bắt đầu từng bước chúng ta đi sâu vào cái thế giới bản chất để trong rung ráng hiểu dù tôi tôi nhờ à, không hiểu thì thì tôi nghĩ rằng coi như mà các vị không có duyên với đạo mà mình cũng không có duyên với nhau nha chứ bây giờ đã nói tới đó rồi mà không hiểu thì chỉ có đi chết đi nha uống thuốc ngủ đổi kiếp rồi thì khi mà buổi đầu á, mình chưa đi sâu vào cái thế giới bản chất được là mình phải mượn một tí tí nhưng mà tuy nói là mượn cái hiện tượng những cái hiện tượng của cái thằng cha tu thiền quán nó không giống của thằng cha thiền chỉ thiền chỉ mà của thằng cha hưởng dục cái dục tưởng thiền tưởng so với cái quán tưởng nó khác ngàn trùng viễn xứ am kia là cắm đầu gục mặt ở trong thế giới hiện tượng còn cái ông mà tu tuệ quán tu quý vipassana không phải ổng mượn mà biết rất rõ ông đang mượn biết biết nhưng mà bây giờ buổi đầu ông đang cần trao luyện cái niệm cái định và cái tuệ ông đang cần trao dồi ba cái đó trên bắt buộc ông phải mượn ít lâu <clears throat> còn các vị hỏi tôi mượn bao lâu thì tôi nói ai biết cái cái cái cái cái cái cái cái ngu cái khôn của cái nhanh cái chậm của mỗi người nó khác nhau làm sao tôi biết nha nhưng mà phải nên là mượn ít lâu có người họ họ không cần mượn họ chỉ cần nghe trước Phật giảng họ trực chỉ liền trực chỉ liền trực chỉ nhân tâm còn mình thì không mới có nhiều người họ chậm họ phải tu một tháng hai tháng một năm hai năm năm một thập niên hai thập niên ba thập niên có người quốc cho mày cả đời mới đắc có người tu 800 kiếp cũng chưa đắc nữa khó nói lắm nha nhưng mà buổi đầu á, là phải nhờ đến cái phải khía cạnh hiện tượng à, đây đây hơi thở ra hơi thở và buổi đầu chỉ nhận diện hơi thở thôi và bước tiếp theo là đó, đó là hơi thở mình niệm hơi thở thường tí gọi là hơi thở qua thân quán điện xứ tiếp theo là hơi thở mà kết hợp với thọ quán là sao là ta đang thở ra bằng sự dễ chịu ta đang thở vào bằng sự dễ chịu ta đang thở ra bằng sự khó chịu ta đang thở vào bằng sự khó chịu đó là hơi kết hợp với với cái thọ quán bây giờ kết hợp với tâm quán nè ta đang thở ra bằng tâm tâm ta đang thở vào bằng tâm tâm ta đang thở ra bằng tâm sân ta đang thở vào bằng tâm sân tôi đọc cho nhanh thì tao với ai mà niệm nhanh thì bố nha các vị nhớ cái điểm này rồi rồi pháp quán bị trang như vậy pháp quán nghĩa là cũng theo ví dụ như mình đang theo dõi hơi thở ví dụ nha chứ còn nó, nó, nó nhiều lắm ví à, dụ thì pháp quán niệm xứ là sự kết hợp của ba niệm xứ đầu cái này không có giáo lý là chỉ có chết chỉ có cắn lưỡi thôi họ nhiều người không hiểu pháp quán niệm xứ là cái gì cái thân quán là chỉ tập trung ở trong cái sắc pháp thọ quán là tập trung ở trong cái cảm thọ tự tâm quán là tập trung trong cái cái tâm thức nhưng mà riêng cái pháp quán là nó kết hợp thí dụ như hành giả quán chiếu đây là nhãn xứ nhị xứ đó hành giả biết rõ thay vì ở bên cái tâm bên cái tâm quán niệm xứ hành giả biết đây là tầm tham tâm sân nhưng mà bên pháp quán niệm xứ hành giả sang hơn một bước hành giả biết đây là dục truyền cải sân truyền cải ở bên ờ, thọ quán niệm xứ hành giả chỉ biết đây là thọ hỷ thọ ưu nhưng mà ở bên bên bên mình mình mình mình, mình pháp quán niệm xứ hành giả không có kêu hỷ ưu mình giả biết rằng đây là hỷ giác chi à, đây là sân truyền cái nghe kịp không ta có nghĩa là anh phải có kiến thức anh tôi nói một cách khác tôi ví dụ hoài mà nhiều người cái mặt nó đơ để thấy thương lắm là bà má đang làm bếp nghe cái tiếng gọi cửa bà má mới hỏi, mới hỏi ai vậy cứ bay thì cái thằng 4 tuổi nó lẩm lẩm lẩm lẩm nó chạy ra nó vô nó má ơi cái ông nào đen thui à đó là thằng 4 tuổi nha rồi cái thằng 8 tuổi nó chạy ra nó nói má ơi cái ông hàng xóm cái bị nghe kịp không ông hàng xóm nó biết vậy thôi tới cái thằng 18 tuổi nó đi về vừa tới nó thấy nó có bằng tú tài mà nó mới vô má nó hỏi ai vậy bay hai thằng này nói tao không có hiểu thì thằng 18 nó nói dạ cái ông nha sĩ ở ờ, ngoài đao thao má ông nha sĩ ông ở ông ông là hàng xóm này bơ mình nè nha sĩ mỹ đen các vị nghe các vị có thấy khác không cái thằng 4 tuổi á nó nói ông nào đang xì à má ơi thằng 4 tuổi nó chỉ nói ông nào đang gì à má ơi cái thằng 8 tuổi nó nói ông hàng xóm má ơi nhưng mà cái thằng 18 tuổi á, nó nói cái ông nha sĩ hàng xóm mình má ơi mà nó còn quất thêm cái đau thao nữa có nghĩa là cũng cái ông đó nhưng mà phải có một cái kiến thức tối thiểu <clears throat> thì nó mới biết đau thao là cái gì nó khác cái ấp thao đúng không rồi rồi nó phải biết nha sĩ là cái gì chứ thằng nhóc nó có biết thằng nhóc nó có biết yeah, dạ, nhóc nó có biết à, ngay bản thân tôi tôi không nhớ là lúc nào tôi mới phân biệt được mấy cái đó tôi đối với tôi là cứ người nào mà mà mà mà giống giống mấy ông mà sĩ sĩ tôi gom hết vô cái bác sĩ rồi tôi đâu có biết cái nha sĩ cái, cái ờ, bác sĩ tôi không biết nó khác nhau cái gì nhưng mà khi mình mình lớn là mình biết à bác sĩ nó có nó nó tám trăm thứ bác sĩ là bác sĩ da bác sĩ máu bác sĩ xương bác sĩ internal bác sĩ nội tạng bác sĩ chuyên về đường ruột bác sĩ tai mũi họng bác sĩ chuyên về mắt bác sĩ phụ khoa nhi khoa sản khoa tùm lum khoa nha nhưng mà hồi mình còn bé mình cứ thấy cha nào mà đeo cái ống thính chảy cái nghe rà rà cái nghe là mình tháng cha nó bác sĩ rồi Đấy. À, hoặc là cái ông nào mà cứ dựa hơi bác sĩ mà áo trắng mà sẹt sẹt sẹt đó mình kêu đó là y tá thì vậy thôi nhưng mà khi mà mình biết nhắc tới chữ nha sĩ dentist là có nghĩa là mình phải có một cái biết nhất định nào đó mình mới biết dùng cái chữ đó vì sao vì ngôn ngữ nó gắn liền với khái niệm nhớ nha cái ngôn ngữ nó gắn liền cái, cái khái niệm cái idea cái concept cái ý tưởng và cái ý niệm ý tưởng và cái quan niệm cái idea và cái concept nó gắn liền với ngôn ngữ cho nên mỗi một cái từ ngữ nó gắn liền theo nó nó đi cùng với nó là những cái concept và idea những ý niệm những ý tưởng đó cho nên ở đây cũng vậy muốn tu quán tư pháp quán niệm xứ là anh phải có kiến thức giáo lý và trí anh phải nhanh chứ anh mà cà rơ gầm mà cầm cái là cà mò cà mò cứ gầm đó, quán gà đó là anh có tu được nha nó khổ như vậy đó cái trong room có còn nghe không ta á alo có bị còn nghe không rồi sẽ gì hết nghe hết nghe rồi như vậy tưởng là vậy đó quý vị tưởng là vậy như vậy thì hệ nếu nếu mình nói tan quan như nãy giờ đó thì tưởng mình đang học về ba loại tưởng dục tưởng thiền tưởng và cái quán tưởng thì buổi đầu mình cái thiền quán bắt đầu phải mượn các cái tưởng để biết cảnh tục đế đó cảnh chế định nhưng mà lâu dần rồi khi niệm định và tuệ mình nó mạnh rồi duyên làm ba la mặt ngon lành rồi ngũ quyền ngon lành rồi thì tự động mình đi đi vô trong cái thế giới hiện tượng à, thế giới bản chất nha thế giới chân đế nha rồi thì muốn lìa bỏ được dục tưởng và thiền tưởng một cách vĩnh viễn là mình phải sử dụng cái quán tưởng đó là một cách nói chuyên môn một cách nói mà mà, mà thông thường toàn bộ sinh tử nó chỉ quẩn quanh trong cái thế giới của tưởng của hoang tưởng của giả tưởng và của ảo tưởng thưa quý vị nha hoang tưởng ảo tưởng và giả tưởng anh còn sống ở trong thế giới ảo tưởng hoang tưởng thì anh mới còn có những cái giấc mơ hoang đường yeah. mình không học giáo lý mình không có biết rằng tất cả chúng ta đều sống trong ảo tưởng hoang tưởng và giả tưởng cho nên những cái chúng ta thấy nó không phải là thiên đường mà nó là hoang đường có nghĩa là sao khi chúng ta là con dồi chúng ta thấy đóng phân là tuyệt vời khi chúng ta là con ruồi chúng ta thấy đóng rác là tuyệt vời khi chúng ta là đàn ông thì chúng ta yêu đàn đàn bà chúng ta là đàn bà chúng ta yêu đàn ông khi chúng ta là mỹ đen chúng ta có những sở thích rất là mỹ đen khi chúng ta làm mễ chúng ta thích những cái rất là mễ chúng ta là người úc chúng ta thích những cái rất là úc chúng ta là người âu chúng ta thích những cái rất là âu nha chúng ta là con chó là con heo thì chúng ta thích những cái rất là chó rất là heo có bị biết không rồi <coughs> mẹ thích ở đâu nó gắn liền cái ghét ở đó tôi đã nói hoài mà mình cứ đơ ra đó hãy có thích là phải có ghét à, thích nóng thì nó ghét lạnh thí dụ thích ấm thì nó ghét lạnh mà thích mát thì nó ghét nực nó này khái tôi thề như vậy nó hễ có cái thích là nó phải có cái ghét đối lập mặc dù ngay lúc đó có thể mình không có biết mình không có ngờ mình không có thấy nha thế nhưng bữa nay mình xách cái giỏ mình đi mình đi mình đi ngựa đi không phải đi shopping á à, đi cà thị ở ngoài tiệm tự nhiên mình phát hiện ra có cái áo hay quá tại sao cái áo nó hay ta là bởi vì cái áo nó cái, cái, cái, nó lựa cái tông màu hay quá cái gam màu hay quá cái họa tiết cho nó hay quá đơn giản à, chỉ là uh, trên một cái vệt mực ờ, giống như nét sổ của chữ hán kéo xuống ở trên một cái nền vải uh, lụa như vậy đó rồi nó có một cái đường ngang như đơn giản vậy nhìn muốn hiểu sao hiểu mình, mình hình dung nó nó cách điệu cho một cái gì đó khi mình bắt đầu mình thích cái loại hoa văn họa tiết đó có nghĩa là từ đây về sau mình gặp cái gì nó rắc rối đó là bắt đầu mình ghét tin tôi đi mà mình đâu có ngờ quý vị khi các vị đã yêu được cái đơn giản là bắt đầu các vị đã bắt đầu á ghét cái rắc rối ghét ghét cái phức tạp á nha tin tôi đi bắt đầu rồi đó mặc dù xưa giờ các vị rất là thích cầu kỳ diêm dúa lè lẹt có có nhưng mà bắt đầu hôm nay các vị tự nhiên các vị thích một cái khu vườn nhật một bức tranh tình cờ bên quảng cáo một cái pano quảng cáo trên phố mà mình tình cờ mình thấy nó quảng cáo một khu vườn nhật có một cái ống tre nước chảy tóc lọc rách tóc rách à, mình nhìn thấy mấy cái viên sỏi trong cái khu vườn trên một cái cho con suối cạn trong cái vườn Nhật nào đó chúng ta biết yêu một mái chùa Nhật biết yêu một cái sân cát chúng ta biết yêu một cái vệt nắng chiều trên một cái truyền đồi không có ai khi chúng ta bắt đầu biết yêu những cái trầm lặng đơn giản và và, và, và, và quạnh hiu đó thì lòng chúng ta bắt đầu nó đã cái khuynh hướng nó đối lập lại cái gì phồn tạp ồn ào ầm ĩ tin tôi đi tin tôi đi yeah khi anh đã bắt đầu yêu một cái gì đó thì anh đã bắt đầu ghét cái những cái ngược lại và khi anh ghét cái gì đó thì có nghĩa là anh đã bắt đầu yêu cái ngược lại cho nên Phật dạy đừng tìm chi cái ghét đừng tìm chi cái thương thương phải xa là khổ ghét phải gần là khổ muốn không được là khổ hay vô cùng cả đời này chỉ một vài câu nói ngắn ngủn của Thế Tôn đủ để cho mình tu đủ cho mình sống đủ cho mình quỳ mình lạy không có cần làm tượng gì cho nó nhiều nó tốn kém chỉ cần ghi cái câu này lên một cái tờ giấy học sinh với cây dê nó dán nên dách quỳ lạy suốt ngày không đừng tìm chi cái thương đừng tìm chi cái ghét thượng phải xa là khổ ghét phải gần là khổ muốn không được là khổ toàn bộ thế giới này chỉ chừng đó thôi thưa quý vị ừ, nhớ đó nhớ nha rồi tiếp theo tưởng mình đang nói về tưởng đó là vì các lậu hoặc là gì ta nội hoạt là gì bữa nay tại sao tôi cố ý tôi giảng giảng chậm bài kinh này bởi vì bài kinh ờ, bài kinh tôi chọn mà tôi chọn đeo vào trong cái thiền môn nhật tụng mà kinh nó sâu lắm các hành giả mà chỉ cần mà đọc kỹ cái bài kinh này nghe giảng kỹ bài kinh này thiệt là sâu là nó cực kỳ hạnh phúc rồi bây giờ mình học tiếp theo các lậu hoặc là sao ta ở đây nó gồm có à, à quên quên có cái này ở đây chắc ngài nói về cái gì đây nữa ngài cũng nói cái nhân sanh khởi của thọ của tưởng là cái gì ta là xúc wow, xúc từ xúc nó ra thọ từ xúc nó ra tưởng xúc nó quan trọng lắm xúc là gì là sự gặp gỡ của căn và trần đó quý vị nghe tôi nhắc lại một chút xíu trước khi tôi qua cái phần lậu quạt xúc nó sâu cái xúc nó sâu lắm tôi nói rồi biết trong rung có hiểu không toàn bộ đời sống của mình chỉ là cái quá trình cái lộ trình làm việc cái quá trình gặp gỡ của sáu căn và sáu trần vấn đề là anh ở trong cái môi trường nào mà để cho sáu căn của anh nó gặp những cái sáu trần loại nào nói nói bằng ngôn ngữ của mình đi có những cuộc gặp gỡ khiến chúng ta thành hiền thánh có những cuộc tương phùng khiến chúng ta ta thành con chó con heo Có bị nghe kịp không có những cuộc gặp gỡ khiến ta thành hiền thánh mà có những cuộc tương phùng biến ta thành chó thành heo tương phùng là gì tương phùng là meeting à, là sự gặp gỡ đó à, chứ không có gì hết đó. ở đây không không có phải là touching cái xúc này không phải là touching không mà nó là meeting nó là gathering nó là sự hội tụ sự gặp gỡ mà là à, là sự gắn kết nhầm mà nhớ dùm cái đó chứ còn xúc mà hiểu là touching thì nó nghèo quá nó nghèo quá ở đây phải đi là meeting nha yeah, nó là gathering rồi là sự gặp gỡ là sự tương phùng cứ nhớ hoài cái câu này có những gặp gỡ biến ta thành hiền thánh mà có những cuộc tương phùng biến ta ra chó ra heo là sao cũng nhìn cái đó mà anh nhìn bằng cái tâm thức gì có chánh niệm có trí tuệ có thiền định có tàm có quý có tính có tấn có niệm có tuệ thì cái nhìn ấy cái sự tương phùng ấy biến ta thành hiền thánh mà có những cuộc gặp gỡ biến nó thành chó thành heo có nghĩa là ta nhìn cái cũng hình ảnh đó âm thanh đó à, mùi đó vị đó nhưng mà ta nhìn bằng cái tâm thức gì cái thái độ của ta trước sáu trần là cái gì thì từ đó ta mới thành chó thành heo đó, các bị nghe kịp không và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần đó là chúng ta hôm nay có là bác sĩ là kỹ sư là hoa hậu là người mẫu là thầy chùa là linh mục là bất cứ cái gì đi nữa hả cao sang đạo đức cỡ nào đi nữa hả nhưng mà trong mỗi người chúng ta cái chủng tử cái chủng tử ăn phân ăn phân người chủng tử ăn phân rồi cái chủng tử ăn thịt sống máu tươi đó, nó luôn luôn còn đó miễn mà chúng ta còn phạm là vì sao à, là vì bây giờ chúng ta đang là kỹ sư bác sĩ chỉ cần chúng ta tắt thở một cái trời biết chúng ta về đâu chỉ cần chúng ta làm con bọ con dồi thì lúc đó mình thấy cái đóng phân đó là mình gặp mình mừng lắm mà nếu mà trong cái lúc tắt thở mà chúng ta đi về cái xứ châu phi chúng ta làm con beo con con, con, con, con sư tử thì sao ta thì chỉ có thịt sống máu tươi thôi cho nên cứ nhớ cái này tôi có là ai trong cuộc đời này sang trọng giàu có bằng trời đi nữa miễn là tôi còn phàm thì cái chủng tử nghĩa là cái hạt giống cái seed à, cái chủng tử đó cái chủng tử mà ăn thịt sống ăn phân người sống cái chủng tử mà thích nước cống nước rảnh thích bồn cầu nó vẫn còn trong người của tôi không mất được gớm như vậy hiểu gì mới mới teo nha hiểu gì nó mới teo hôm nay mình mình làm đẹp mình phấn son mình trang sức mình quần là áo lụa mắt kính đồng hồ với là túi sách mình tưởng mình sang mình bảnh nhưng nếu mà mình sống trì, triền miên chìm sâu ở trong à, thích và trong ghét thiếu niệm thiếu định và thiếu tuệ à, thiếu tàm quý thiếu niềm tin à, rồi thì sao tác thở rồi thì những cái chủng tử những cái hạt giống kia nó sẽ tìm ngay một mảnh đất để mà nó sinh sôi <clears throat> tìm ngay thưa quý vị nó tìm ngay một mảnh đất để nó sinh sôi bởi vì mình trong người mình có rất nhiều hạt giống mà cái gốm nhất tôi nhắc lại gốm nhất cái khả năng ăn thịt sống máu tươi cái khả năng mà ăn phân cái khả năng mà cống rỗng của mình nó rất lớn lớn lắm mà mình không có ngờ tham sân si ở đâu thì phân người và cống rỗng nằm ở đó thì chỉ mấy ông đó nó mới đưa mình về cái chỗ đó được các cái tâm lành tâm thiện nó không thể đưa về đó được nha cái mà tính tấn định định tuệ từ bi bao dung cảm thông chia sẻ nhận thức ờ, là mấy cái đó nó không thể nào mà nó đưa mình xuống chỗ thấp được mà chỉ mấy anh mà tham sân si ái mạng kiến nghi tị hiềm bụng xỉnh nhỏ mọn toan tính đó mấy cái đó đó là chính là cái con đường là cái lộ trình nó đưa mình xuống mấy cái lỗ cống mấy cái bồn cầu nó đưa mình vô mấy cái đống rác nó đưa mình vào cái chỗ rừng sâu núi thẳm để mà liếm láp à, thịt sống máu tươi nha đó cho nên tùy thuộc vào cái đời sống của chúng ta tùy thuộc vào cái sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần bằng cái thái độ tâm thức như thế nào và tôi cũng đã vừa nói trình độ nó quyết định thái độ thái độ sống nó quý vị cái thái độ sống thái độ tâm lý thái độ tâm thức của chúng ta trước sáu trần thì tôi nói có nhanh lắm không và khi tôi nói đó là tôi tôi phan với cái này thì bà con nghe ớn quá bà con nghe ớn quá nhưng mà đó là sự thật à, bởi vì theo trong kinh trong cái, cái thì tiền môn nhật tụng ờ, kalama chúng tôi có trích cái bài kinh này của từ trung bộ à, quên qua quên nói toàn bộ cái nội dung quyển đó là lấy từ trong trên kinh tạng ra và phản việt tức là bali việt chứ không có cái gì của riêng chúng tôi và của một cá nhân đoàn thể nào hết trơn không hề có nha thì trong đó có cái bài kinh hiền ngu của, của trung bộ nói một chuyện mà lẫm xương sống đó là một khi mà nó lọt xuống đường đọa rất khó quay lên là vì sao là vì khi mà lọt xuống đường đọa đó chúng ta chỉ sống toàn là bản năng instinct bad instinct sống toàn là bản năng lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu đói ăn khát uống được cái trong mái giao phối chỉ biết giao phối và tự vệ tự vệ có nghĩa là đứa nào đụng tới mình thì mình phản ứng thử bằng cách một là mình tấn công lại nó hai nữa là mình co rút hoặc là mình chạy trốn chỉ biết bao nhiêu đó thôi có nghĩa là <clears throat> đói ăn khát uống giao phối và tự vệ phản vệ là chỉ phản tức là phản ứng và tự vệ đúng rồi đói ăn khát uống giao phối và phản vệ các vị tưởng tượng có rất nhiều người trong chúng ta chỉ sống bằng bốn cái này thôi mặc dù là cũng có bằng cấp đại học cũng có vợ đẹp chồng giỏi cũng có nhà lầu xe hơi nhưng cả ngày của mình là chỉ vật lộn với bốn thứ này và các vị tưởng các vị có trình độ khoa học kiến thức văn minh chưa chắc cái cái nhiều khi cái bằng cấp của các vị đồng ý trong mấy năm đại học nó cho mình cái kiến thức chuyên môn đúng nhưng mà sau đó mình coi nó là cái cần câu cơm để mình đi kiếm cơm thưa quý vị nha thì <clears throat> mình gọi đó là hành nghề nhưng mà thật ra nó nói mình nôm na nó là kiếm sống mà nói tục một chút xíu nó là kiếm ăn khổ như vậy đó nó ba cái từ nó ba cái level ba cái slide khác nhau nha một là mình xài cái chữ sang đó là hành nghề Đấy. tệ chút đó là kiếm sống mà bậy nhất đó là kiếm ăn mà khi mình đẩy cái chuyện đó nó cái chuyện mà hành nghề nó xuống tới kiếm ăn rồi đó thì mình nhớ kỹ để coi trong đầu của mình mình có khác với cái con kia không thì nó ăn nó cũng nó nó nó, nó, nó ngủ giấc nó vậy nó đi kiếm ăn đúng không nó khiếp lắm quý vị nó nghĩ là kiếm ăn nhưng mà do cái điều kiện bối cảnh mà à, cái mỗi đứa mỗi loài nó có cái kiểu kiếm ăn khác nhau chỉ vậy thôi nếu mà ngoài cái chuyện mà lo cho tình cảm của mình lo cho vợ chồng con cái mà ra đó mà mình không biết cái gì đó coi chừng đời sau kiếp khác cái chỗ cao mình khó leo lên lắm bởi vì cái thế giới mình thật sự là thế giới hiền thánh đó, là phải là sống có trong có ngoài có trên có dưới có thân có xa có nghĩa là đời sống như các vị quan sát đời sống của một vị bồ tát trong kinh mô tả đó ngoài cha mẹ vợ con bạn bè thân quý ngài còn có vô vàng thiên hạ để ngài yêu thương ngài chăm sóc ngài chia sẻ ngài bận tâm ngài nặng lòng đó mới đúng là là bậc hiền thánh và các vị nhớ những cái này cái giá trị của một con người nó nằm ở sức chứa của trái tim tim anh ta chứa được bao nhiêu thì cái giá trị của anh ta nó nặng bấy nhiêu chưa hả cái giá trị của con người nó không phải nằm ở chỗ anh ta nhận được bao nhiêu mà nó còn là khả năng anh ta trao ra được bao nhiêu nhớ cái đó nhớ cái đó nha mà những cái loài mà mà thấp kém nó không có khả năng trao ra nhớ cái đó, nó không có khả năng trao ra chỉ có con người mới có khả năng trao ra tin tôi đi hình như là vậy nha hình như là chỉ có cái con người chỉ có cái loài động vật cao cấp nữa cái con người là vạn vật chi linh mà quý vị nó mới có khả năng trao ra nó mới có khả năng nó chia sẻ nha còn đa phần là khi mình sống mà mình chỉ biết có rù rú rù rú của cái thân này của mình gia đình này của mình à, cái dòng tộc này của mình thì coi chừng nó trở thành nếp sống khép kín một là ích kỷ bản thân hay là nó sống bày đàn các bạn biết không chứ mình chỉ biết lo cho gia đình mình không mình biết lo gì ngoài ra coi chừng rất có thể đó là cái thứ tâm thức bậy đàn nha yeah. Và bữa nay tôi nói toàn là mấy cái, cái chuyện mà làm cho người ta chém không nhưng mà nói pháp mà cấm nói thì là chết rồi nha và thế nào đó là mấy, mấy cái mấy cái tay này kỹ thuật viên là làm hồi là xén xén cắt đã luôn nha xén cắt đã luôn à, tính nói chuyện mà thấy cũng phiền quá thôi ừ. thôi cũng phải nói tôi không có tôi xin lạy trước trong linh mẹ tôi tôi không có hèn đến mức mà tôi ăn rồi tôi chống phá tùm lum nhưng mà sau này tôi nghe nhiều chuyện quá tôi phải cho tôi nói một chuyện đó là tất thể những cái email những cái cái fanpage những cái website mà nếu cái tên chúng tôi đó là chỉ có đơn giản đó là chúng tôi email chỉ có là toại khanh 77 at gmail nha yeah. à, còn không có bị vào cái calamar hermitage chứ còn ngoài ra tất cả những khác chúng tôi không chịu trách nhiệm có những cái web mà họ khen chúng tôi lên tới trời họ đạp chúng tôi, tôi xuống tới sình mà cả đám buồn chúng mười mấy ngàn người cứ cắm đầu mà tin tôi không biết là tại sao cái vị tôi tình cờ vào đó tôi đọc hết hồn tại sao bà con không nhớ rằng tôi còn sống ở đây còn gặp tôi sờ sờ ở trong râm mỗi ngày có gì không chịu hỏi thẳng mà cứ đi vào một cái đêm nào đó rồi cứ tưởng lầm là tôi ở đó chỉ vì có cái tên của tôi đó có phải chết không có phải chết không rồi mai này người ta quyên góp người ta vận động cái gì đó là tôi chịu trách nhiệm hết tại sao các vị thông minh quá vậy tôi lại các bố nha nay không nói không được tôi sợ đó lắm là bây giờ chẳng thà tôi quyên góp tôi ăn rồi tôi bị bỏ tù tôi bị kiện ra tòa hoặc các vị chửi tôi cứ mắng tôi cái vị chụp đầu dơ đầu tôi không thích còn đằng này chỉ vì cái tên của tôi treo toàn đen ở đó là cái vị hù nha nguyên một rừng người mà chạy tới đó mà còn kêu kêu bằng sư nữa chứ mà không biết cái room đó của ai cái trang đó của ai khổ quá bây giờ một là tội khanh 77 gmail.com rồi không nó vào cái calamity com hoặc tội khanh.com đó là của tôi tôi không cầu các vị đến nuôi tôi mập như cưỡng tôi không có bị lấy tiền đổ đầu tôi nhưng mà làm ơn nhớ dùm một chuyện tôi không chịu trách nhiệm những cái gì mà nó ngoài ra cái đó tôi sợ lắm nó nó oan chết như vậy không có nhắm mắt cái vị biết không khó liệm lắm kết con mắt nó phải vuốt được nha tức lắm rồi các vị sẽ ngạc nhiên tại sao tôi đang giảng cái đạo giải thoát mà tôi quay qua một chuyện rất là đổi phàm tình là bởi vì nhiều khi cái vị biết không mình cao một m sáu m tám gì đi nữa nhưng một chút xíu gai dưới gót mà mình không nhổ nó ra đứng không có yên các vị có là võ sư đi nữa mà một tí bụi vô mắt là các vị cũng như là thua rồi nha nhớ nha các vị có là ai đi nữa một cái mũi gai nhỏ xíu dưới gót chân một tí bụi trong mắt à chỉ chừng đó thôi là coi như là, là, là, là không có được là không có làm ăn gì hết nhớ dùng cái này rồi cảm ơn quý vị nhiều xin lỗi đã làm phiền đã làm gián đoạn cái pháp thoại rồi chúng tôi nói tiếp rồi là chính vì sáu xúc nó quan trọng như vậy đó nên nó là nền tảng cho tất cả thọ tức là cho cái đời sống cảm giác của chúng ta nó là nền tảng cho cái đời sống là, là kinh nghiệm ấn tượng của chúng ta mà từ nhà Phật chuyên môn gọi là tưởng đó quý vị bây giờ chúng ta học tiếp qua Phan cũng còn cái tính tính ờ, bỏ qua mà quên như nói như vậy thì toàn bộ thế giới này mình nói nó là tưởng cũng được mà nó nó nằm trong chữ xúc cũng được mình nằm trong chữ thọ cũng được mà nếu nói như vậy thì mình hoàn toàn có thể nói rằng cứu cánh cao nhất của người tu là kết thúc không còn tưởng nữa không còn thọ nữa không còn xúc nữa nha yeah ngày nào không còn xúc không còn thọ không còn tưởng không còn tư nữa đó tư ở đây hôm qua tôi hình như tôi có giảng cho ta có tư chưa ta xúc thọ tưởng tư đó tư ở đây tôi có nghĩa là những cái ý niệm thiện ác trong lúc sáu căn làm việc nói vậy là, hiểu rồi dầu có dù chưa giảng nữa nhưng mà bây giờ nói sơ nữa tư ở đây tức là cái ý niệm thiện ác trong lúc sáu căn làm việc với sáu trần nha thì chứ bây giờ là muốn không còn sanh tử nữa thì đừng có mấy cái món này sự vắng mặt của mấy món này nó chính là cái niết bàn chính là sự giải thoát tuyệt đối triệt để rút ra đúng chưa và cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt ấy phải là cái lộ trình hành trì bác chánh đạo làm ơn nhớ những cái này nhớ nha rồi mình nhớ dùng cái này hành trình bất chánh đạo thì bây giờ tiếp theo mình học về ba cái lậu hoặc ba lậu hoặc ở đây là gì ta thường mình học là tứ lậu đúng không có nghĩa là dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu nhưng ở đây thì ngài lại nói có ba lậu ba lậu này nghe thì làm như nó ít hơn mà nghe cái tên làm như nó mắc mớ gì mấy kia nhưng mà thật ra nó là gom gọn ba cái kia gom gọn bốn cái kia cái kia là dục lậu có nghĩa là lậu ở đây có nghĩa là cái cái cái leaking cái là cái phiền não mà nó len lỏi trong cái tâm thức phàm phu của mình đó à, dục lậu có nghĩa là cái cái cái, cái lòng mà mà ham thích hưởng thụ năm dục thì gọi là dục lậu lậu đây nó nghĩa là phiền não mà nó len lỏi nó gọi là lậu a à, thấm rịnh len lỏi à, còn kiến lậu á à, dục lậu tới hữu lậu dục lậu là muốn hưởng thụ còn cái hữu lậu là muốn tồn tại muốn có mặt ở chỗ này chỗ kia à, muốn có mặt ở cõi dục cõi sắc cõi vô sắc đó, muốn còn có người còn ghê nữa muốn đắc rồi phải có một cái cõi Phật nào đó để về để mà đời đời bất tử pháp thân vĩnh hằng bất diệt từ đâu nó ra cái ý niệm đó là bởi vì những nhân vật mà bị cái hữu cái, cái hữu lậu nặng quá quá nặng nó mới lòi ra cái ý niệm về pháp thân cái, là họ đã ăn gian chỗ này cái gì thuộc về hiện tượng thì nó bị nó có thể bị biến mất nhưng cái việc gì nó thuộc về bản chất nó thuộc về cái ý nghĩa nó thuộc về cái trạng thái thì nó không có mất chúng ta biết trong trong hiểu đó không ta ví dụ như bây giờ mình hiểu cái chữ Phật á, là trên khía cạnh hiện tượng ngài là một nhân vật lịch sử một ông hoàng chào đời ở Lumbini biên giới Nepal Nepal đó trụ thế 80 năm sau đó tuổi già sức yếu bỏ xác ở một góc rơm tu sĩ Nara đó chính là Phật theo nghĩa hiện tượng nhưng mà chữ Phật mà hiểu theo cái nghĩa mà bản chất nghĩa trụ tượng nghĩa tinh thần nghĩa bóng thì Phật là tấm giác là cái khả năng hiểu biết bao dung yêu thương buôn loài phật thật là khi khi mà ngày còn á, thì cái gì trên đời này ngày cũng biết ai ngày cũng thương đức lành nào ngày cũng có thì những cái giá trị tâm linh này nó giàu ngày mất đi nhưng mà hãy mà mình nói tới Phật là mình phải hình dung đến ba cái này thì cái trạng thái thì làm sao mất được ví dụ như mình nói là nước là gì lửa là gì đất là gì những định nghĩa đó làm sao nó mất theo thời gian được cái đóng cái cái cái cái, cái ngọn lửa nó có thể tắt cái cục đất đó nó có thể bị vỡ bị tan bị nghiền nát đúng nhưng mà cái trạng thái cái định nghĩa của ba cái thứ đó làm sao nó bắt thì có người do cái hữu lậu cái hữu ái nó mạnh quá thì cho nên họ không có cam tâm chấp nhận cái chuyện mà tu hành mấy chục a tăng kỳ đùng một phát thành phật rồi cái xuôi tay bỏ hết ra đi họ chịu không nổi thế là họ mới tìm cách họ mới nắm nếu họ giữ là cái gì đó thật ra là phật có tới ba thân báo thân ứng thân và pháp thân à, để cái báo thân là là còn phải thể hiện là sanh già đau chết xuất gia khổ hạnh tùm lum hết nhưng mà cái ứng thân đó là ngày còn có cái chỗ để ngày về một cái cõi nào đó à, sau khi mà ngày thị hiện hoàn pháp ở đây còn riêng ở pháp thân là cái cõi tinh thần của ngài thì đời đời bất diệt nghe thì sướng thiệt nhưng mà mình nếu mình tri cho cùng truy cho cùng vì đâu mà nó ra cái khái niệm pháp khái niệm tam thân là bởi vì là có những kẻ không có cam tâm không có cam tâm mà ta sẽ không cam tâm là bởi vì họ không có hiện học cho thông cái bài học về bốn đế cái đế đầu tiên ấy, mọi hiện hữu là khổ khi mà mình thấy rằng cái này phải ghi nè cái này phải ghi nè ý nghĩa lớn nhất của Phật pháp là thấy ra sự vô nghĩa của đời sống làm ơn ghi dùm tôi cái này ý nghĩa cao nhất của Phật pháp là thấy ra sự vô nghĩa của đời sống sống hoài để làm cái gì tôi nói hoài trong cái phim Twilight của Mỹ phim ma tôi không có coi phim này mà tôi chỉ coi cái cái cái mấy cái article article tôi viết về nó rất là thường thôi nhưng mà trong đó có một câu tôi rất là thích đó là nhân vật nam nói với nhân vật nữ em nghĩ đi nếu tụi mình đời đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì cái câu nó hay quá nó hay đến mức mà tôi muốn đem gọi là khắc lên bảng vàng bia đá rồi sơn son thế vàng treo trước cái thiền viện Calama mai này dĩ nhiên ghi trích dẫn đầy đủ phim Twilight nha em nghĩ kỹ đi nếu chúng ta đời đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì không có được nhiều lắm những người mà thấy ra được cái ý nghĩa của đời sống ý nghĩa rốt ráo đời sống đó chỉ là sự vô nghĩa thưa quý vị nha cái ý nghĩa cao nhất của Phật pháp chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống anh sống để làm cái gì sống để tụng kinh này sống để thuyết pháp này sống để ngồi thiền này mà ngồi thiền để được cái gì để giải thoát mà giải thoát là cái gì là chấm dứt hết hay là tiếp tục tồn tại trong một hình thức khác anh giải thích cho tôi nghe thì giải thoát là cái gì các vị thấy không ngay trong cái ý niệm mà muốn đời đời bất diệt nó đã mâu thuẫn rồi anh nói anh không muốn à, anh nói vì anh còn hoài để làm cái gì anh còn hoài để anh đói ăn khác uống phải không anh nghĩ nếu mà nó kéo dài một tỷ năm một trăm tỷ một ngàn tỷ một triệu tỷ năm thì nó sẽ đi về đâu cái đói ăn khát uống yêu đương giao phối như vậy hoài hay sao hả anh nghĩ đi rồi anh nói với tôi không không không không tôi là phật tử tôi muốn sống đời đời bất diệt để mà tôi tôi tụng kinh là tôi thuyết pháp là tôi ngồi thiền là tôi tế độ chúng sanh mà nếu tất cả mọi người cũng đều được đời đời bất diệt thì vậy mình sống để làm cái gì hả ở đây tôi không có chủ trương gọi là hư vô lượng nihilism tôi không có chủ trương quá đảng vậy đạo phật không có chủ trương cái đó không có chủ trương nihilism nhưng mà có một điều các vị tự hỏi thì có phải là cái lý tưởng cao nhất của Phật pháp cái ý nghĩa cao nhất của Phật pháp chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống mọi hiện hữu là khổ dầu trong bất cứ hình thức nào anh có là phạm thiên vô sắc phi tưởng phi vị tưởng hay là anh là một con dồi anh là một con run đất ở trong mấy tầng đất sét đi nữa anh là một con giác một con thiêu thân một con nô xí đầm một con yên ngương bay trong gió đấy ở đây quên các vị có biết con yên ngương cái đấy nói cả buổi mà mà mà có nhiều cái từ các vị nghe không hiểu mình gớm chứ uh -huh. con yên ngương là mấy con đó nó nó thuộc cái loại mà giống như phù du vậy đó nó nó, nó gắn nhau thành cặp cặp cặp cặp nó ba nó ba nó gặp mấy xe hơi mà chạy trên đường cao tốc là nó cứ bám vào cửa kiến rồi nhìn nó ngán không biết là đời nào kiếp nào hoặc là bên ờ, mấy, mấy xứ như Việt Nam Thái Lan sáng sáng mà ra đồng nó có cái con con, con, con, con bù mắt có người kêu là con bu bu mắt có người kêu là con bù mắt tôi nghĩ cho con bu mắt là đúng hơn nó bay thành nguyên một cái đám dày đặc chắc cũng mấy chục ngàn con vậy đó mà nó bu nó chích mình mà trời ơi khổ quá đi Coi như là sanh vô đó rồi đời đời kiếp kiếp, và có nhiều lần tôi nói tôi sợ làm cái con oyster ai đi biển thì biết cái con con hào nó bám trong đá Nó nhìn xa nó y chang như đá, rồi lại gần mới biết là nó là một cái thứ gọi là sò ốc mà sống bám vào trong đá. Mình không hiểu nó sống để làm cái gì không biết buồn vui không có yêu đương nhung nhớ không có toan tính suy si tư không có lý tưởng hành động không có một cái gì để phụng sự hy hiến không có gì hết nó chỉ là một cục thịt nó nằm đó mà, mà chờ cái ngày quá kiếp các quý vị nha đấy à, mà từ đó mới từ cái cái hữu lậu nó nặng quá nó mới nảy ra cái chuyện là có nhiều người mong là uống từng cái chén trà ngắm từng cái hoa ờ, để thấy mình mai này trở về với đất hòa tan vào đất tiếp tục tồn tại trong hình này khác mình thấy cái từng cái giọt nước trong chén trà mai này sẽ về trời thành mây rồi tiếp tục mưa xuống bốc hơi đi đâu cũng về trời cũng vẫn quanh trong khí quyển thì chúng ta có một là một chiếc lá một cành hoa trở về với đất mẹ thì tiếp tục nuôi dưỡng cành lá khác để tiếp tục hiện hữu trong một hình thức khác cái tấm thân mấy chục kg này mai này dầu đem chôn hay đem thiêu thì nó sẽ là một phần đóng góp cho đất mẹ để nó tiếp tục nuôi dưỡng những mầm sống khác như vậy tiếp ta chúng ta tiếp tục tồn tại hiện hữu trong những cái hóa thân mới nghe tội nó xuống tê người như vậy các vị biết không những người mà sợ mất á nghe nó đã lắm nha đã lắm rồi sướng lắm rồi. nhưng mà khi mà anh thấy sợ anh thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống anh hiểu không anh thấy là sự vô nghĩa của đời sống anh muốn dẹp nó vì sao vậy vì ý lý tưởng cao nhất của Phật pháp chính là chính là thấy lý ý nghĩa cao nhất của Phật pháp là thấy ra thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống đấy nó gọi là hữu lậu còn kiến lậu là sao là cái thấy sai à, cái thấy sai thấy sai đây nghĩa là thấy sai cái gì thấy sai ở đây nói rộng ra đó là cả ngàn trang à, nó gồm có mấy chục cái quan điểm sai mà nói gọn nó thấy sai để nó gồm có hai thôi một không có thấy được rằng mọi thứ do duyên mà có cho nên do duyên tức là do các điều kiện ấy, cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra cái quan điểm rằng vạn vật trong đời là tự nhiên mà có hoặc là do một cái đấng chí tôn sáng tạo nào đó an bài sắp xếp phù phép ra nha đó, do cái tà kiến đầu tiên đó là không thấy được rằng mọi thứ do các nhân duyên điều kiện mà có từ ấy nó mới dẫn đến cái nhận thức sai lầm về nguồn gốc của vạn vật cho rằng tất cả tự nhiên mà có hoặc tất cả là do một đấng cao siêu nào đó sắp đặt an bài sáng tạo đó là cái đầu tiên đó là không thấy các mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi cái thứ hai cái không thấy thứ hai là không thấy rằng cái gì đã có thì phải mất mà cái mất này cũng không phải là ngẫu nhiên cũng không phải là do cái sự sắp đặt của một cái đấng nào hết trơn á mà cái mất này lại cũng do duyên nữa khi đủ duyên thì nó mất chỉ vậy thôi mà duyên chưa đến thì nó còn mà các biết cái này nó quan trọng lắm khi mà anh hiểu được cái câu thần chú này vạn hữu ở đời do chư duyên mà có rồi cái gì đã có thì phải mất đi hai câu này nghe nó rất là thường nhưng mà khi mà anh hiểu kỹ hai câu này hiểu sâu đủ sâu và đủ rộng thì anh đánh bạc tất cả tài kiến trên đời anh không còn tin vào cái chuyện mọi thứ tự nhiên mà có hay là do một cái đấng cao xanh nào nó sắp đặt an bài sáng tạo không có mà tất cả do duyên do các điều kiện mọi thứ ở đời do các điều kiện mà có và bản thân nó lại là điều kiện để tạo ra vô vàng những thứ khác các vị nhớ nha nhớ cái này không ta bài giảng hôm nay các vị có ghi âm không alo bài, bài giảng hôm nay các vị có ghi âm không bài giảng này rất là quan trọng nha ừ. Ừ. có nghĩa là mọi thứ ở đời do duyên mà có à, có nghĩa là không phải tự nhiên mà cũng không phải do cái đấng nào tạo ra mà nó do các điều kiện và khi đã có rồi nó cũng phải mất đi mà cái mất đi ấy cũng phải do các duyên chứ không phải là do tự nhiên hoặc là do một cái đấng cao siêu nào đó mà cũng phải là do các duyên mà có rồi cũng do các duyên mà mất làm ơn nhớ những cái này rất là quan trọng đọc cái câu này một tháng hai tháng một năm hai năm từ từ nó sáng bừng ra chỉ hai câu này nó là cái chìa khóa mở banh chầm té bẹ tất cả những cái tà kiến hoang mang nghi hoặc những quan tưởng những điên đảo mộng tưởng điên đảo mộng tưởng viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng chỉ vì cái chìa khóa này cái chìa khóa này nè nó theo tôi nó còn ghê hơn cái là cái ít đế đế ba la đế ba la đế bồ đề đạt ma hai nữa về cái kia đó là cái câu kết nó hút nó chốt lại cái mà ban cho tâm kinh nhưng mà riêng tôi thì ban cho tâm kinh phải được chốt là bằng câu này vạn hữu ở đời do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi đó chính là cái nội dung mà còn dĩ nhiên cái bài cái cái câu minh chú vô thượng chú đấy, đấy không phải là dởm nhưng mà nó quá khó hiểu nó trừu tượng nó từ cái góc tiếng phạn là gate gate parasangate parasangate bodhisattva hãy đi đi hãy lên đường hãy qua bờ khác đừng có tiếp tục dậm chân ở lại bờ này nữa bờ này là cái gì là lối mòn là con đường xưa em đi nha cứ bao nhiêu kiếp rồi cứ cái con đường cũ mà đi hoài à thích ghét ghét thích thích ghét ghét thích bây giờ hãy, lên đường hãy qua bên kia sông đừng tiếp tục dậm chân trên những lối mòn của ngày xưa ngày cũ nữa nha rồi như vậy thì là kiến lậu còn phố minh lậu là sao phố minh lậu này anh được kể cuối nhưng anh là gốc của tất cả <clears throat> vô minh lậu là không biết bốn đế là gì từ cái chỗ không biết bốn đế là gì nó mới lòi ra cái dục lậu thích hưởng tầm lâm hữu lậu là muốn tồn tại khắp nơi kiến lậu là thấy bậy bạ không có đúng sự thật thì cả ba cái này từ cái gốc gọi là vô minh mà theo theo trong tinh thần của Phật pháp đó, thì kể cho vui vậy thôi chứ thật ra các cái phiền não nó hỗ tương nhau vô minh lúc này nó hỗ trợ cho tham và tà kiến lúc kia nhưng mà tham và tà kiến lúc kia nó lại hỗ trợ cho vô minh lúc khác biết trung trung hiểu đó không ta alo trung trung có nghe hiểu không lá mục phân bón nó nuôi lớn cây cỏ cây cỏ mai sau nó trở thành lá mục nó nuôi lại cái cây cỏ khác nghe kịp không nhưng mà khi cần thì mình phải cắt khúc rồi mình nói mình nói cây cỏ ở đây nó tốt ghê lắm nha nhờ lá mục đó ở đây hay quá ở đây nhờ cái ruộng này nó tốt là tại sao là vì nó có mấy cái gốc rạ mục của mùa trước đó cho nên ruộng ở miền nam nó tốt có những cái cây lúa miền nam nó cao một mét mét hai mà trong khi lúa miền trung miền bắc tôi ra ngoài đó tôi thấy nó cao chưa tới cái đầu gối đó vì sao là vì đất của đó nó cằn mà khi nó càng lúa nó không có cao mà khi lúa nó không có cao khi người ta cắt rồi đó cái phần còn dư lại bao nhiêu hết đó. mà khi nó dư lại không bao nhiêu thì cái phần nó ít mà hai cái mùa này để lại phân ít thì mùa sau lúa nó không có tốt mà chính lúa không tốt cho nên rạ nó thấp mà rạ nó thấp nó không để lại nhiều phân mà vì rạ nó không để lại nhiều phân cho nên lúa nó thấp mà vì lúa nó thấp cho nên rạ nó thấp mà rạ thấp thì không để lại nhiều phân và do không để lại nhiều phân cho nên là lúa nó thấp mà vì lúa nó thấp cho nên rạ nó thấp mà rạ nó thấp cho nên nó không để lại nhiều phân còn trong miền Nam thì do nó đất nó tốt cho nên cái phân nó nên cái gốc cây lúa nó cao mà cây lúa nó cao thì gốc rạ để lại nó cao mà gốc rạ cao thì phân nó nhiều phân nó nhiều thì mốt lúa nó tốt mà lúa nó tốt thì cái rạ nó nó, nó cao rạ nó mình cắt là để lại dài lắm mà hết rã nó nhiều thì phân nó tốt mà phân nó tốt thì lúa nó cao mà lúa nó cao á, thì rã nó cao rã nó dài mà rã nó dài thì phân nó tốt mà phân nó tốt thì lúa nó cao cho nên bây giờ bà cố tôi không biết là cái đứa nào nó bắt đầu nữa tức là không biết là lúa nó tốt rồi rã nó cao hay là rã nó cao là lúa nó tốt tôi không có biết nhưng mà đại khái đó là như vậy mà quý vị mà không hiểu được tôi nói tới chiều luôn nha các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể mà mà mà, mà, mà, mà, mà hai con một hộp không tôi khoái câu chuyện đó lắm quý vị biết không à, là là cái trong tù mà cái anh chàng đó mà. <laughs> cái anh chàng đó mà ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh vô chuyện ngắn là ảnh vô duyên mà ảnh biết đường kể chuyện tiếu cho cho tù thì bữa đó thằng đại ca nó nó bây giờ anh cứ nghe nó kể hoài không có được bây giờ anh phải kể cho nó nghe chứ anh nói chuyện tôi vô duyên đó, thằng đại ca nó nó kể đi cứ kể đi anh nói là nhà tôi nó bắn gạo rồi tới cái mùa nước lũ nó lên đó thì bây giờ mấy cái bao gạo sợ sẽ nước nó ngập khi giờ anh vậy đó thì trời ơi nó bể cái bao gạo rồi có kiến mấy con kiến nó đói nó tha gạo cứ hai con một hộp hai con một hộp mạnh cứ nhiều đến kể hoài mà cái đám tù nguyên cái phòng nó mấy chục đứa nó ngủ sạch lát sau đại ca nó giật mình nó vậy nó nó vẫn còn ngang này cứ, cứ ngủ gà cũng gật bằng miệng cứ hai con một hộ nó mới chữ thề nó nói trời ơi cái câu chuyện gì mà vô duyên quá vậy cái đó là đại ca ơi tới nãy giờ em mới làm có nửa bao à nếu mà đại ca thấy ồn thôi mà em làm nửa bao nữa các vị có biết là, là <laughs> câu chuyện nó phải là câu chuyện cười đúng quý vị câu chuyện nó sâu lắm toàn bộ đời sống chúng ta nó là một cái chuỗi dài vô nghĩa các vị à nó vô nghĩa lắm yeah nó vô nghĩa lắm cứ hai con một hộp hai con một hộp hoài sáng đi làm đi làm mà chiều về đi làm mà chiều về cái cuối tuần một là trùm mền ngủ hai nó là đàn ông thì làm vườn đàn bà nấu ăn mời bạn bè tới hát karaoke là tiệc tùng gì đó rồi ngày thứ hai đi làm tiếp mà cứ như vậy cái con còn nhỏ thì đem đi gửi con lớn thì em bỏ nó trường nội trú bán trú gì đó mà cứ mấy chục năm rồi con lớn rồi nó như những cánh chim xa đứa bay theo gái đứa bay theo trai đứa lấy chồng đứa theo vợ còn ông hai cặp vợ chồng sống đứa tới tuổi hưu đó là cứ như vậy một là về xứ Việt Nam hai là vô nhà già nằm chờ chết mà cứ hết thế hệ này qua thế hệ khác cứ là hai con một hộp hai con một hộp nha và chính vì vô minh trong bốn đế không thấy rằng mọi sự ở đời là khổ nên chúng ta mới thích tầm lâm mà thích cái này cái kia cũng là thích trong khổ mà hãy còn thích trong khổ thì còn tiếp tục khổ cho nên bốn sự thật cái đây là gì một mọi hiện hữu là khổ thứ hai thích cái gì cũng là thích trong khổ còn thích trong khổ là còn đầu tư khổ muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức này thường xuyên liên tục chính là con đường thoát khổ khi không hiểu được bốn sự thật này được gọi là vô minh lậu nha đó là giảng và tứ lậu nhưng mà trong kinh này thì nghe nó tứ lậu nó có ba lậu thôi rồi nó là dục lậu sắc lậu và vô sắc lậu là sao dục lậu ở đây có nghĩa là tứ lậu trong cõi dục Wow, kiến rồi, rồi sắc lậu đây là tứ lậu mà trong cõi sắc và vô sắc lậu ở đây là tứ lậu hồi nãy giờ tôi giảng thì khô lưỡi đó tứ lậu vô sắc lậu là tứ lậu ở trong cõi vô sắc có nghĩa là trong kinh một bài kinh khác bạn dạy con chó mà nó bị trói vô cái góc cột nó có cắn cào vào sủa cỡ nào đi nữa thì nó cũng không rời gốc cột kẻ phàm phu còn sống ở trong tà kiến trong ngã chấp thì nó có đi lên trời hay nó có về biển thì nó vẫn tiếp tục quẩn quanh nó trong chừng ấy cái cảnh giới của ái mạng kiến nghi nhớ nha cái này quan trọng lắm nó cứ quẩn quanh đời này sang đời khác bây giờ nó có xuống biển sâu nó làm cái loài vi sinh vật ở trong cái cái cái cái rãnh núi Marina hay nó lên nó làm cái con vi khuẩn trên đỉnh Everest nó làm cái con anaconda trong rừng Amazon Nam Mỹ hay là nó làm con còng gió con thò lầu ở rừng Nam Căn Cà Mau thì nó đi đâu đi nữa nó làm một quý bà ở New York ở Roman ở Roman là ở Zurich Paris lên Ninh hay là ở Thượng Hải sống trong lòng người đẹp tôi châu là chết trong bờ bên bờ sống nên điếp tất tại nó đi đâu nó cũng mang theo cái vốn liếng hành trang của nó là muốn lậu thôi một là dục lậu nó muốn hưởng tầm lâm dục hữu lậu là nó muốn có mặt đời đời không mất còn kiến lậu là nó không chịu hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất và vô minh lậu là nó không chịu hiểu được bốn sự thật rằng cái gì ở đời cũng là khổ hết cái gì cũng là thích trong khổ còn thích khổ thì còn tạo khổ còn đầu tư khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa thường xuyên sống trong bốn nhận ba bốn nhận ba nhận thức đó được gọi là con đường thoát khổ mà chính vì mấy bốn vì bốn cái lậu này nó theo mình từ cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc cho nên Đức Phật trong trường hợp này ngài không nói bốn lậu mà ngài nói rằng dục lậu sắc lậu và vô sắc lậu là như vậy đó thưa quý vị bốn cái này nó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp mai là gặp Phật pháp thì có cơ hội nghe hoặc đọc ra ra chúng đỉnh còn cái thứ mà không biết Phật pháp rồi cái đầu nó đơ ra nó không biết họ mình là ai ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và bây giờ mình nên làm gì mình hoàn toàn không hề biết sống như là một cái con gì thuần túy là bản năng thì trong kinh nói rất rõ mình sống giống cái loài nào mình chết về cái loài đó tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái cây nước mặn nó phải về nước mặn với con cá nước mặn nó phải về nước mặn cái cây nước lợ nó phải về nước lợ cái cây sống ở sình nó phải về sình nó sống đã nó bờ nó chết liền cái chủng loại nào nó phải về với cái phương trời cái bối cảnh cái môi trường thích hợp với nó cái bối cảnh môi trường ừ, thích hợp với mình nó, nó, nó như thế nào là nó đều dựa vào cái tâm tư cái tâm thức cái vốn liếng cái hành trang tâm linh của chúng ta cái tinh thần của chúng ta chúng ta trước đây chúng ta sống bằng cái vốn liếng hành trang tâm linh tinh thần thế nào thì cái vốn liếng ấy nó bao gồm những cái ta thích và những cái ta ghét hai thứ đó nó mới là nó là nó trở thành những hướng dẫn hành động và từ những hướng dẫn hành động ấy nó đưa ta trôi dạt về những phương trời miên viễn chiêm bao mà chủ yếu là hoang tưởng hoang đường à, điên đạo mộng tưởng nha yeah. à, chúng ta làm con dầu chúng ta thấy đóng phân là là tuyệt vời chúng ta làm con sâu chúng ta thấy cái lá cái kén lá là tuyệt vời chúng ta làm con thú ăn thịt sống con beo con sư tử mình thấy máu tươi là tuyệt vời mình làm con con người thì mình thấy thế giới của con người là tuyệt vời mà trong thế giới con người ấy dân Á Âu Phi Mỹ Úc mỗi châu lục nó có cái kiểu tiểu tuyệt vời khác nhau thưa quý vị bây giờ đã là đúng giờ tôi phải nghỉ tôi phải nghỉ mệt ngày mai giảng tiếp cái kinh này tôi không biết giảng bao giờ mới hết thưa quý vị tôi mệt rồi cho tôi nghỉ sớm ai chúc các vị một ngày vui